phiêu nơi trời xanh muộn nói rồi tung lên rồi vì đầu anh cứ thế nhớ mong thôi từng ngày dịu em để em gặp tới cứ để thôi để anh không nói ra 안녕하세요. Hello mọi người nha. Hello fan tấn minh gà gì đấy, mới vào đã gà rồi. Hello Đức Kiên. Hello Quang Vũ, hello Đặt Bùi, hello Hoàng Đặng, hello Tuấn Anh. Hello Kiên fan cuối cùng em cũng lên cao thủ cho bằng mọi người rồi anh Tú ạ. Bây giờ mọi người lên đến đâu rồi em mới lên cao thủ bài bằng mọi người. À. Cái ông này có thực sự là biết bằng là như thế nào không vậy? Hello Tiến Hoàng nhé, hello Nam Bom nhá năm trăm ba mươi hai ông này kể thuê à nữa nữa nữa thuê diễn viên thuê diễn viên năm bom diễn viên hạng nặng ig năm bom năm bom ss đi năm bom ơi phiêu nơi trời sạnh muộn nói năm bom ss đây không on à hello tuấn việt nhá hello quang dũng nhá em tú gầy thuê à có đâu mọi người hôm qua em tú đánh hơi bị bay đấy hơi bị bay nhưng mà dạo này mình đang kiểu phụ thuộc vào pháp sư khá là nhiều ấy nhưng mà kiểu pháp sư form nó dễ đép anh em ạ trận này pháp sư này nhưng mà trận này pháp sư của mình kiểu đánh nó nó đuối quá cái lõi hài của mình phế quá thành ra là hơi đuối không còn trận này mình tốt cao được á bài mình nói chung là về lết đánh bằng diamond drive nó nó bị nó bị cùi rồi anh em ạ phải thay bằng một con rồng thì mình nghĩ mới top một được cơ bản là lõi kim cương nên thành ra là hơi yếu có này đánh nearly nearly không có kháng tù anh em ạ phải cần kháng nhá hello con rùa nhá top một thách đấu là em này check đi anh à em này à, ghê vậy em em đang đi học à điểm anh tú cao hơn gf gf lôi con chưa anh tú á gf lôi con là ai loli con là ai là, là ai đấy đúng nghe thơ ngoan nhà nghe đi nghe đi, một chút sáng sớm đi. Mình nói chung là mới ngủ dậy được tầm khoảng 45 phút à không, thật ra là mình dậy lúc 8 rưỡi rồi, thành ra là cũng được uh, tiếng rưỡi nhở, tiếng rưỡi. Dạ anh hello danh nghĩa nhá. Kết bạn với anh the the Draconet là được anh Tô ơi tính ra là tối hôm qua mình uh, tính like like lên chơi cùng mọi người nhưng mà cơ bản là đang đánh vào cầu ấy thành ra là mình muốn đánh lên một mạch uh, lên 500 điểm luôn xong rồi để ngày mai like cũng được chứ không phải là gì cả hôm qua mình cũng tính like lúc 10 giờ ấy chứ nhưng mà cơ, cơ bản là đang đánh bay quá không phải đánh bay mà là kiểu đang đánh mình cảm giác nó đỏ đỏ ấy thành ra là chơi tiếp luôn chơi tiếp thì nói chung là cũng ờ, cũng gọi là on top à khá là hay wow olap này niali này alshin này rai này dna này trận này alshin này trận này seya này trận này ao tốt không nói <laughs> trận này Alshin này trận này ao tốt à trận này seya này trận này pháp sư này trận này à, à trận này đánh đánh ấy là đánh kèo à quên đánh đánh gì nhở <tsk> ba trận này hôm qua là đánh à, đánh đánh đánh tem đánh tem đánh tem đánh giải anh em ạ trận này đi đi ra vu này trận này rai này trận này virus à virus top ba à Alshin này trận này đánh bằng đấu sĩ Olaf này Olaf với cả Sifian Tanh với cả con On Tanh à trận này đánh mà Alshin trận này đánh uh, Olaf các thứ chưa lịch sử đại dạng chưa không có một bài set nào không có một bài SU nào wow chỉ có một bài nearly thôi em tú trưởng thành đung dưới nha trang ấy anh hả đung dưới nha trang ờ, mới ba trăm điểm mà mọi người đội hình cho Nearly là gì vậy em tú á em tú nghĩ là nhiều nhiều hóa hình thôi xong rồi mọi người kẹp thêm ngọc long nữa là được nếu mà có con à, nếu mà có con rồng á thì anh em kẹp con rồng à, tám tiền trước là con rồng à, Galio, Ngọc Long. Còn khi nào mà anh em roll ra được con rồng đỏ thì anh em đổi nhá. Con rồng Sivana. Chào buổi sáng nha anh ngày Hello Dung Trương nhá. Hello 60 người. Hello 60 người đang coi nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và vui vẻ nhé khi red dot em tú đâu nhớ viewer là ai à nữa nữa nữa không phải mình muốn đánh lên một mạch luôn chứ còn lên like nhiều khi mình đánh chốc chốc chốc ke lắm nên là bây giờ này anh em nào đang đánh cao thủ hay gì cứ săn mình đi nhiều khi mình phát điểm ấy chứ lên like mình đánh đần mà còn đánh ọp thì nói chung là mình à, không không không gọi là bờ rồi nhưng mà mình kiểu đánh nó gọi là hay hơn trên like một xíu trên like nhiều lúc mình đánh nó kiểu bị xử lý của bắp á ạc này là ạc à, boy có đơn chín đấy cả anh à đúng rồi nhá em tú mới đổi tên đấy đổi tên cho ờ, cho nó lấy phong thủy các anh em ạ cái tên này là tên ngày xưa của mình lúc mà leo uh, top uh, một thách đấu lo anh lâu quá à hello bảo trâm anh thấy ông iloda chơi hay không à iloda bản này thì mình không biết nhưng mà mấy bản trước thì mình thấy chơi được nói chung là tư duy chơi game có còn bản này thì mình không biết nhá bản này mình không biết anh em ạ bản này mình cơ bản là chưa gặp hoặc là mình không biết tên anh iloda là gì trong rank thế là đúng dưới nha trang gà hơn anh à thật ra mấy cái điểm số này mình nghĩ không không, không đánh giá được uh, không đánh giá được kỹ năng người chơi đâu chẳng qua nó chỉ là một phần thôi ví dụ mà top một thách đấu như rival kiểu mấy mấy mấy mấy mấy mùa liền thì, thì chắc chắn là hay rồi còn lâu lâu ví dụ mình rùa rùa thì mình cũng lên được chẳng hạn đấy nhưng mình cũng thực sự là đâu phải là kỹ năng hẳn mình à, kỹ năng gà kỹ năng à, kỹ năng đỏ kỹ năng à, chó đỏ ok ok ok ok ờ, ok gf mấy chữ t cho anh ra để em xem để để xem lịch sử đấu học hỏi xíu ở đây mọi người mọi người chỉ cần bấm vào hồ sơ hạng và bấm vào chữ đại cao thủ là mọi người sẽ thấy thấy một chàng trai đang đứng ở đây <laughs> nói chứ gf v bảy chữ t đó mọi người ơi sáng khoảng bảy tám giờ em đánh gặp toàn cao thủ đại cao thủ thách đấu mà lúc đó em mới kim cương à thì nói chung là bây giờ anh vẫn còn gặp kim cương ba mà cơ bản này ss lâu thì gặp gặp hết mà nên là muốn săn thì cứ vào thôi tại vì bây giờ cơ bản là cũng cũng chưa nhiều gọi là cao thủ thách đấu với lại cao thủ lắm thì ờ, bây giờ người ta đi ngủ thì ờ, cũng phải có có kim cương vào cho nó đủ lobby chứ không đợi mãi à đợi mãi đợi, đợi đến chết à u lobby này siêu ấy nhá lobby này siêu khát nước nhá với cả <laughs> toàn là mấy người biết chơi hết anh em ạ xin lỗi vì những lời hứa à xin lỗi gì ra mình buổi sáng vui vẻ cảm ơn minh thuyên nhá anh kiêm tốn thế à anh nói thật mà anh non mà Iroda trên 7A nói chung là mình uh, lâu lâu thì có xem Iroda nhưng mà mình không xem nhiều thì nói chung là tư duy mình thấy hay còn mẹ còn uh, còn bản này thì mình chưa biết nhá bản này cơ bản là mình chưa xem thân thiết gì với nhau đâu mà giả bộ trèo à, nữa nữa nữa không thân thiết à à chịu cái lâu trung lĩnh nhá anh cứ nói thật đi để tối em chê gấp so à thôi mọi người ơi gấp so đánh hay mà hôm qua Gipmy với là kiểu uh, lột xác ấy anh em ạ hồi sáng hôm qua Gipmy có tầm 70 điểm mà, mà hồi tối hôm qua nó lên năm mấy rồi đánh một ngày gì mà lên được hơn 400 điểm anh em ạ đúng kinh luôn á vừa kiểu cầu đỏ vừa kiểu đánh hay nữa chứ không phải là mỗi cái cầu đỏ không cầu đỏ không thì mình nghĩ là cũng chả lên được đâu mình nghĩ cầu đỏ không thì lên được tầm hai 300 thôi nhưng mà đánh cũng phải gọi là biết chơi á thì mới lên được 500 anh em ạ quá hay xong rồi bây giờ ngủ như chết rồi anh em ạ giờ ngủ như chết rồi hôm qua nói chung là mình lên được ờ, năm trăm điểm là tầm ờ, hai giờ nên là mình ngủ một phát đến tám giờ là coi như được cả sáu tiếng rồi khá là tỉnh táo đấy phiêu nơi trời xanh muộn nơi hello Tuyền nguyễn nhá ông ioda xem ông cứ than thở xem mà mệt dùm mà ừ, nói chung là mỗi người một cách tính cách thôi mọi người trẻ trẻ nói được người này người kia đâu chắc là nhật kiếm trước đi kiếm trước anh em ạ tại vì cung xa quá cung xa vòng tay em tú quá nay có đánh giải không anh à nói chung là team mình thì cách một ngày đánh một một trận nhá thành ra là hôm qua mình đánh rồi hôm nay mình không đánh nữa mai mình đánh tiếp xong rồi mốt không đánh xong rồi mốt nữa lại đánh đấy nói chung là cách một ngày là team mình đánh một lần thì nói chung là hai team sau có vẻ gọi là không không kỹ năng bằng team hôm qua thì không biết là team mình có thắng được không hy vọng là team mình sẽ không bị loại ở vòng bảng bằng cách thì bây giờ mình với cả mọi người trong team cũng cố gắng thôi chứ bây giờ nói không thì cũng chả được gì cả hi hi giờ phất phát lên một ca luôn là hơi khó nói chung là bây giờ anh biết chơi đầu mùa mà thì à, nói chung là cứ chơi thôi còn lên là bao nhiêu thì lên em đang kẹt em đang kẹt anh kim cương chán quá anh tú à sao lại chán được đừng chán đừng chán chơi game đừng chán chơi gọi là đen quá thì chúng ta sẽ nghỉ chúng ta sẽ nghỉ gọi là tầm à, một hai ngày hoặc là nghỉ tầm một hai buổi xong rồi à, on em tú non à ngày mai tem em đều đánh mà xương xương một buổi 500 điểm mà có đâu có đâu à, ai đồ ai đồ ít ai đồ nhỉ em mà ai đồ ai đấy u từ từ nhá trận này mình có khả năng gọi là hơi bú bú một tí trong khi mình đã tướng khá là đẹp mình có thể đánh nearly được luôn mọi người ạ mình có thể đánh nearly thậm chí là có thể đánh nearly đấy nếu mà đánh nearly thì mình sẽ bán đi để tích tiền để mình chích qua một vòng có ai đánh không cơ bản là con lulu đánh một phép sư này cũng khá là ngon em bạc săn săn được không ạ à? chắc là khó đấy <laughs> chị ơi ai đồ body à không mình nghĩ là không đánh nearly đâu cơ bản là nearly mình nghĩ là nó cần nhiều yếu tố lắm thành ra là mình không muốn gọi là ấy lắm lò rèn thần thoại và phóng hỏa phóng hỏa nói chung là về lết hoặc là tầm mid game mình thấy khá là ngon không cần cửu thư nữa nhưng mà mình đang có một mảnh gọi là đai máu thì có thể lắp đến lắp lửa nên chắc là mình lấy đồ anh em ạ đồ cũng khá là ngon đấy mình thấy đồ cũng ok u ra được con roi nhá một ui ba đồ này nói chung là đều được cả thì bây giờ mình nên ưu tiên đồ nào đây nhà anh phi đánh phép này nhà này đánh à, chưa biết nhà này dắt lửa mình nghĩ là lấy dắt siêu linh thì dễ đẹp hơn dắt siêu linh đi tí nữa mình cần một cái dắt lửa nữa là ok đó nhưng mà tầm này mình nghĩ là cho bọn à, tầm này mình nghĩ là cho con à, con con này vào ngon hơn này elite hoặc là cho con gần na gần na thì có cc elite thì có đam thế cho gần na đi đấy tầm này mình sẽ hack tiền bằng từ việc ngọc long và cho con à, gần na này ấy nhá con gần na này vào hóa hình một tí nhá để xem mình gặp nhà ai đã gặp nhà sát thủ thì mình cho con gần na cầm đồ thôi đấy đơn giản thôi biểu diễn em một game đi đa xem nè em chưa đánh bao giờ nhưng mà cái đồ của anh xấu quá không phải xấu nhưng mà cơ bản anh chưa có cung ấy với cả đánh bài đi đa nó cần ờ, phụ thuộc vào yếu tố hên xui nó thì ra là thôi khi nào mà có lõi hay là gì chơi nhá đồ này thôi chắc là anh không chơi đâu ok bài mình bây giờ cần một con gì nữa nhờ cần một con uh, ờ, nami với cả một con uh, một con hammer ấy thì mình kẹp form vào đép khá là ok nói chung là có roi rồi mình sẽ hướng đến pháp sư nhá bây giờ nói chung là tầm à, tầm điểm cao mình nghĩ là đánh theo cái form tướng ra thôi Vi đi gà gà một xíu anh phương ơi ủ me me thật này kẹp me me sớm khá là ngon đấy mình thấy kẹp me me sớm khá là ngon It must be done. hai con lulu này khá là ngon mà mình chưa có tiền úp cấp được anh em ạ thành ra là thôi nhà này chắc là mình vẫn win đúng không hai con lulu thì ngon quá mà bây giờ mình kẹp mình phải bỏ ngọc long đi à kim long đi à thôi chắc là cứ ôm đi ôm một tí đi bỏ một đợi tức cũng được nuôi cóc đi à phải nuôi phải nuôi anh vương ạ nhưng mà em tính là ra sau mới nuôi rau sau úp cấp được thì nuôi luôn rau này chắc là chưa nhưng mà cơ bản em đang win á bây giờ mình nuôi cóc thì phải bỏ bọn à, ngọc long à thượng long đi nhở mà... <coughs> mà bây giờ ví dụ em bỏ thượng long một rau á xong rồi tí nữa em kẹp lại nó có tính không nhở tại vì bây giờ nếu mà để thượng long á thì sẽ không win trích được còn nếu mà muốn win trích thì phải bỏ thượng long đi ờ đấy nói chung là có một trong hai cách Ủa, nhà này con đi ra à quý dân hai à nhưng mà mình gặp rồi à, bây giờ bỏ thượng long ra thì tí nữa nó có tính không anh vương nhở tại vì như vậy nó sẽ mạnh khởi hơn thay vì là để kiểu kia còn con này vào đây đấy nó mất luôn anh đều vậy á nó mất luôn à nên chắc là thôi mình sẽ đánh queen á hoặc là mình sẽ đép máu kiểu này cơ bản là mình muốn nuôi cóc sớm á còn lợi tức tí nữa bỏ đi cũng được à quên cái tiền từ thượng long tí nữa mình bỏ đi cũng được khi nào mình có silat á thì mình hưởng hưởng đến bọn uh, khoảng ngày sau nhé đấy phí có con lát sớm này tại vì mình có con sen cầm mấy đồ này ấy đánh đánh lùi nó hơi uổng anh em ạ không phải đánh lui nhưng mà mình cảm giác đánh win được ấy thì đánh win nhá giờ mình lấy cái dắt lửa nó hơi là con sen của mình trâu chó rồi đây là sen hai nó là bú đấy me me là con gì với anh ấy là con cóc này nhá măm măm ấy nhưng mà mọi người hay gọi là me me cũng chả biết tại sao nữa gọi theo thôi chắc là win chứ đúng không thua hơi dở đấy ờ, ok vài sát thủ tanh đấu sĩ hay gì anh là tanh bằng đấu sĩ hoặc là tanh bằng đồ long nhá đồ long thì nói chung là con bờ răm hoặc là có con lilia thì một là tanh bằng kỵ sĩ hai là tanh bằng uh, hộ phép ba là tanh bằng đấu sĩ cũng được đấu sĩ thì nói chung là mình nghĩ là tanh cũng được nhưng mà tanh kẹp bằng con on đấy thì nó có lôi long với con quizana luôn là đẹp em tú cần nước mắt hoặc là cần giáp nhưng mà lại không có à anh cũng chắc là lấy nước mắt rồi lấy cái giáp máu nó thì hơi tù lấy cái lấy cái đai máu nó thì nó hơi tù và chắc là mình lấy gan đi lấy cái đai máu về làm cái giáp máu thì nó hơi tù nha mọi nên chắc là thôi nami à chắc là mình bỏ pháp sư đi Gói Này cũng có sức sống mới à Châu đấy Còn Nam Gen hai là sao giết má Nhưng mà chắc là mình không đánh pháp sư đâu Mình đánh xây ra hoặc là đánh cái gì khác rồi anh em ạ Có như là đép bằng đấy bọn này thôi nhá trâu quá lấy là cái nước mắt dao đó thì mình đánh hấp sư được luôn không phải thôi hello tú hello fan tắc nha đóng bánh phít đá những con dvt à ui con đoai đã kiểu uổng chưa đây con roi nữa kìa uổng chưa hai roi rồi Để đấy em tụi mất hai con roi rồi thôi không sao mọi người ạ bỏ đi bỏ con roi đi tại vì nếu mà đánh pháp sư á mình nghĩ là phải ra silas sớm á silas sớm thì đẹp silas nó tanh được thay đồ xe là cú luôn không thì thôi với cả mình thấy có mấy nhà kiểu đánh pháp sư rồi đấy nhà anh cũng giống này xong rồi nhà anh là đánh con rồi này ra là bây giờ mình nên nghĩ là nhà này ông đánh cùng này đánh ra tí nữa mình đánh xây ra cũng được chẳng qua là mình hơi thọt thôi nếu mà ra vừa rồi mình win thì đẹp hơn mà ra vừa rồi mình thua anh em ạ ờ này có lại đêm không anh ơi á lại đêm không được thú ấy nhá không vậy không nước mắt đánh hấp sư chua lắm anh à nói chung là đánh hấp sư thì cơ bản là cái khúc nãy mình đánh hấp sư thì mình phải ôm tướng thì nó hơi thọt thôi còn đồ thì nữa mình nghĩ là vẽ được không phải vẽ được mà mình nghĩ là tí nữa sẽ tối thiểu nhặt được đồ thôi nhưng mà cơ bản là ô mất thọt quá thành ra là mình chỉ chọn một trong hai thôi chỉ mình nghĩ là chọn cái ờ, chọn cái gì nhở chọn cái ờ, đường đam nhá chỉ anh đam tí nữa một là mình đánh ờ, một là mình đánh cookie hai là mình đánh xe ra đấy thì bây giờ mình tay một me me tạm thôi hợp lý chưa bây giờ có con uh, chitana thay con này xong rồi tam con con này thay con này và nữa là đẹp luôn phải có chitana cơ thì được còn không thì mình cứ để nó đây tanh nhá nơi trời sảnh muốn ơi găng nữa à mày theo đánh ấy đấy chứ đánh pháp sư là hai găng á thế hiếm nữa này hmm. không trẻ đồ à một cái diệt với cả một cái à, kháng ứng cũng được Thank you. Zinix nữa à? Skagner Xe của mình lên hai được thì ngon quá À, vào đi Kỹ đúng trông sợ đấy nhở đánh bài gì thế em tú anh tú á chắc là mình đánh xoay quanh đam thôi mọi người một là xe ra hai là cookie thôi tại vì cơ bản là mình lắp vô cực rồi với cả đồ của mình là toàn là đồ đam là chính nên chắc là mình chỉ đánh mấy bài đam thôi anh em ạ gặp đàn này có cái diệt đấy hơi ghê thành ra bắn sen đau quá người ta cũng đau chắc là mình thua anh em ạ người ta còn hai cặp nữa cơ ở rất hai Lulu khổng lồ hóa khổng lồ hóa như mùa mùa tàn trước thì đẹp biến cóc lên Lulu hai hơi mất tiền đấy bài pháo em thấy yếu yếu sao anh là bài pháo yếu mọi người nhưng mà ví dụ mà ra tình huống hoặc là ra lõi mình nghĩ là chơi nhưng mà để mà bài pháo gọi là lúc cao mình nghĩ là cần nhiều yếu tố quá linh hồn hóa hình này trận này mình đánh lia lia là bú đấy chứ u đồ hiệu thì tí nữa mình sẽ roll được bọn gọi là ấy khu đì hiệu mình sẽ đánh ở bảy còn phước lành thì thôi nhá phước lành thật ra là cũng ngon đấy nhưng mà mình nghĩ là lấy khu đồ hiệu đi cơ bản là trận này mình ít tiền quá anh em ạ thành ra là tí nữa mình không lên tám được mình chỉ đánh ở bảy thôi mà đánh ở bảy khu đồ hiệu chắc là ngon ui trận này mà senna thật ra là chưa cần lắm bỏ đi phong pháp sư đẹp nhờ bài pháo lễ hội có lõi ngon lắm anh à nói chung là mình thấy đẹp được còn đánh thì bình thường cho con sen đứng cạnh con nearly nhé cho nó cover anh em ạ nhà này một tép chết à chắc là lấy hai cái này ra xong rồi đập ra được cái dép chết ngon nhớ anh em nhờ tự nhiên ra các nhà máy tái chế lúc đầu ấy xong rồi rờ ra hai cái thằng thư đập kiểu gì ra chả được hai cái ấn có xẻng đúng không xong rồi còn được hai đồ nữa cơ ui tính ra là cái lõi này siêu ngon đấy hai cái lõi này đi chung với nhau này được một giáp chết với cả được thêm một đồ à bú bú mà chưa bú mọi người ơi nói chung là ra được con sen hai đẹp đỡ hơn một tí vừa hiệu gì nữa mình roll bảy nhá chắc là trận này mình đánh xây ra đấy hay ui ngon quá win được nhà này là đẹp nhá nhà này cơ bản là có giáp chết bảy chết nè đồ khá là ok tướng ok mình win được là đẹp đấy he có rim mà he có rim xài được ấy chứ hai con tritana vậy đi cho tritana và mình nghĩ là ngon hơn he có rim mày để lại nhá mọi người ơi. Thọt tiền một tí cũng được, nhưng mà kiểu gì mình cũng đánh bảy ấy, thành ra là sau rau sói mình nghĩ là lên bảy cũng được tầm bốn năm bốn năm mươi tiền thôi thì mình dôn được con xe ra cầm đồ xong rồi mình sẽ make up lên tám sau là đẹp được chưa khu đồ hiệu phải năm tiền ba sao anh ơi á năm tiền ba sao kiểu gì cái lobby này mọi người lobby mà gọi là ai cũng cần điểm ai cũng đánh vội mà bây giờ năm tiền ba sao chắc chắn là phải cần nico mình nghĩ là tối thiểu là hai đến ba cái đấy xong rồi còn bài phải bài xanh xanh không phải lên được cấp nữa cơ bây giờ bài mình chưa biết đi đến đâu chứ gặp nhà sát thủ may là người ta chưa hai sao cả chưa có đồ ấy nhá người ta mỗi vô cực tầm này người ta đấm cho đấy May quá anh em ạ. Được. Vâng. Xíu vô cực người ta đấm. Mạnh nhờ bài sát thủ mới biết là bài mạnh này anh em ạ. Vứt lại nhỉ. Chưa vô cực đấy nhá. Tí người ta có vô cực thì không biết sao. Đấy lobby kiểu ai đánh cũng vội vội xong rồi ai đánh cũng kiểu mạnh mạnh tầm mid game á. Không làm được gì anh em ạ. Nhà này 28 máu à? Ông Hoàng VD à? Ui con xây ra cầm cái gì đấy? Con xây ra đấy mà lấy được thì u là trời. mình chắc là lấy hai kiếm hoặc là lấy nước mắt thôi hay là nico là lấy nico góc quỷ thư thôi chắc là lấy kiếm đi chắc là mình lấy hai kiếm á hello vd hello Thần thu nhá em đánh 10 game may ra mới được cái nico nói chung là bây giờ mình thấy nico nó ít ra hơn nhiều kiếm thế vt à, em tú lấy à, lấy hai kiếm mà em tú lấy hai kiếm mà tú lấy hai kiếm mà anh fit à, anh ấy ơi ơi con rồng này à rồng này thì nói chung là lên rồng này thì thay con này với rồng này thôi bỏ đi anh em ạ rồng này à rồng này bây giờ phải lên bảy cơ mà bây giờ mình lên bảy mình hết tiền luôn đấy nếu mà rồng này lên cấp mình bỏ này ra thì có thêm bí ẩn với cả có thêm uh, ờ, ngọc long khá là ngon đấy nhưng mà thôi nhá trận này mình xác định đánh ở bảy rồi nên thành ra là mình eco luôn lên cấp bây giờ cũng chả giải quyết vấn đề gì ấy lắp thêm đồ đi mà đép anh em ạ nhà này pizza có cái tim băng khó chịu đấy pc được hai phát cơ ồ cho con giết con đấy không vậy né nó cơ ai da thua con này tiếc chưa tí nữa thì đép được con này anh em ạ lý đi băng vào miệng đúng anh, trận này có giáp gai ngon đấy mình thấy có hai nhà đánh kiểu đang đép bằng form sát thủ này mùa này em thấy hai kiếm được xài nhiều nhỉ à, cơ bản là mọi người đánh à, trận mùa này mình thấy đánh ba sao nhiều á thành ra là hai kiếm xài ok cho nó lát vào thì có thêm một chút cái kia đúng không có thêm một chút gọi là chiến binh thật ra là cũng chả quan trọng lắm nhưng mà thôi cứ cho đi nhá tại vì con cơ bản con năm ke này tí nữa mình cũng chả xài ok nhà này 18 máu à lì nhờ lì đấy 18 máu à nhà anh dũng có ra xua rồi nè lên bảy có ra xua rồi gặp nhà anh dũng chắc là mình đét được một tí có sức sống mới nữa cơ ở ờ, sức sống mới thì không biết là có đét được không si phèn đồ gì ngon á si phèn mình nghĩ là đánh lầy lầy ấy thì cần huyết kiếm anh em ạ huyết kiếm kháng với cả có quyền năng cho nó trâu còn không thì anh em lắp vùng đao cũng được à đép được là không công viên nhà đấu sĩ trâu quá nhở bốn đấu sĩ ba pháp sư ra sùa ta luôn đánh level bảy mình nghĩ là mình phải cần luôn ra được ấy á luôn ra được con xây ra hai á không mà mình đi á trận này à, thấy nó hơi khó khó rồi đấy hơi khó khó đấy nhà anh fit là đánh pháp sư nhà này đánh xây ra hai con xây ra rồi ui giống mình không có xây ra chơi đấy nhưng mà thật ra là mới có hai con thành ra là vẫn dôn được yên tú là hello hải đăng nhá bán chitana chi với anh à tí nữa tú đổi form rồi mọi người thành ra là bán tiền luôn đâu có đánh ấy đâu trận này đúng là kiểu tướng pháp sư luôn á bây giờ mới ra dậy à ui một cái thủy thư với cả một cái cuồng đao à wow phải phải cái này á chỉ nghĩ là cần một con xây ra thôi là đẹp cái baka này từ nhá nói chung là bây giờ mình chỉ cần một con xây ra thôi là đẹp với quỷ thư chắc chắn rồi nhưng mà thôi từ từ đi lát con sen cơ bản cũng chả làm gì cả mình nghĩ là một con xây ra thôi là bài mình ghép được á tập này có rồng rồi thì cần một con xây ra thôi là đẹp là đẹp chỉ cần một con xây ra một thôi nên là mình phải rôn cố con xây ra một rồi mình eco lại sau nhá đấm đau đấy hai bốn sáu chết à mình cho soraka vào để cứu cứu một tí á nhưng mà không biết là có cứu được không năm vùng long bao á hình là vừa rồi bỏ con kia ra cũng được nhở bỏ con uh, gna ra cho con này vào thì đẹp hơn nhưng mà mình chưa thay xong á chưa thay xong á anh nghĩ game này anh top mấy à anh nghĩ là anh được uh, tùy đấy mọi người ạ phải roll đau sau xem nó như nào đã là kia xây ra hai rồi đúng không huy hiệu đế chế à quân ấn cùng long à khá là ngon thành ra là mình không chê đâu quang thế ra đi mình eco lên tám là đẹp gần đã hai không cần ô lắp hai à cũng cần lắm nha con rồng nào xin các thứ này con này chắc là bỏ ui hai đồng rồi hai đồng rồi nhưng mà lại không có cái gì khác hơn à khó nhẹ khó nhẹ bị thư không có xây ra à? hỏng rồi nói chung là mình cũng không đánh chín được đúng không cả là bạc bớt đi đã hà ta lo ta lo không carry được á may quá nhà này chơi zone này ui nhà này rôn rồi nhưng mà chưa ra gì à vẫn đang cầm một sd ở dép à thành ra là mình dép được một tí này hợp lý đấy cặp này dép được một tí này nhưng mà mình chỉ cần một con xây ra một thôi là đẹp bây giờ không rôn cũng chết mà rôn phải rôn đấy phải rôn đấy nhưng mà là không rôn cũng chết đâu phải rôn đấy đây là bảy dòng hai à các bạn là mình có khu đồ hiệu mà mọi người thành ra là rôn nó cũng sẽ tiểu tỷ lệ hên xui á con này à mình nghĩ không cần lắm đâu mình cần một con xây ra hơn ấy. đây rồi ok Soraka chắc là cứ để tạm này anh em nhỉ tanh hơi mỏng không tanh có hơi mỏng mọi người tanh quá mỏng luôn á tanh như vậy là quá mỏng luôn thôi còn gặp nhà này à nhà karim hai thì có thể thay bọn này ra nhà karim thì thay xen ra à con đồng này bây giờ phải rôn đồng hai cái tanh nữa anh em ạ mà đồng hai đây thì hơi tham mình nghĩ là dù gì cũng phải lên tám đấy hecarim hai à thua bỏ người ta đi mình nghĩ là kiếm on hai thôi cũng được form lên bảy mình nghĩ là ok rồi bây giờ roll hai sao thôi còn ví dụ mình hecarim hai thật ra là thay suzuka được nhưng mà mình muốn tích tiền đó kiểu gì cũng phải lên tám em ạ lên tám thì cũng có đồng hai được có đồng hai mình mới may bách được không đi xẻng à xiềng bé sát thủ à mình nghĩ lấy một cái cung hoặc là lấy một cái khái à, hậu ứng chỗ ấy xảy ra thì nó hơi gì gì ấy. lấy cung nó vùng đao mà lấy kháng một đúng thì có tôi nghĩ là lấy kháng thì vùng đao mình nghĩ là không cần lắm tại vì cơ bản là tí nữa mình đánh sáu rồi nếu mà lên tám thì thậm chí mình có thể đánh chín được cũng không nên là mình nghĩ là cuồng đao không cần lắm đâu đấy kháng và đỡ bị ăn cc anh em ạ nhà này xây ra hai đúng quả cứu luôn á đồ đẹp nữa cơ ui hai nhà bảo sao ui ông này ông đánh chung anh em ạ vậy chịu rồi nhà này xây ra hai luôn bảo sao mình đôn ra hai nhà rồi thì nói chung là mình một con nữa là bảy con nè à. cơ bản là tầm này xây ra một thì mình phải gặp mấy nhà yếu yếu thì mình mới đép được anh em ơi còn gặp mấy nhà mạnh là mình cút á gặp nhà nào yếu yếu thôi gặp nhà này à nhà này thật ra là không mạnh lắm tại vì người ta thiếu tanh nhưng mà bù lại người ta có đủ form rồi tất cả người ta lên được con kia hai sao rồi nên là hơi ghê mà thật ra là bài mình cũng có tanh đâu ờ đau đấy lì thêm một đao nữa là còn mười mấy máu à cuồng đao thì thừa đam mà thật ra là cuồng đao thì uh, thì đánh theo form đấu sĩ mình nghĩ là ngon hơn nhưng mà trận này chắc là cút rồi nha con cút rồi đừng cút Ui, một nhà chết rồi này tăng nhờ nhà cút rồi giờ à? tăng đấy nhưng vẫn phải lì thôi chứ bây giờ zone gì ở đây đâu zone hai con này ở đây à nghe nó hơi nô húp nhỉ zone con on thì được ấy chứ còn zone con rồng này nó hơi hơi nô húp ấy bây giờ gặp mày nào yếu yếu thôi là mình đép được ấy nhà anh dũng mạnh cơ nhà nào bây giờ mình cảm thấy cũng mạnh á tại vì tầm này là tầm à, bốn chấm rồi năm chấm rồi nên là nhà nào cũng sẽ mạnh thôi qua bản chung chơi với em anh tú à hôm nay bù đá chơi anh tú anh tú chưa gặp nhà anh phích có silat ở trên anh nữa cơ ờ khe à. nhưng mà mình nghĩ là gặp nhà anh phích là còn dễ đét nhất rồi cơ bản con rồng của mình là cc một phát nhưng mà nhà anh phích có dâu y à dâu y đi rút phát nữa đi ờ đỡ rồi mười máu thứ hai à? nói chung là bây giờ mình chỉ còn một cách bách tôi là rút được hai sao hết không phải đi sợ <laughs> hút rồi thật buồn đau này quyền năng đập đồ à. mình nghĩ là thôi bỏ đi tầm này phải ôn in đấy giáp gai giáp gai thông đạo của rít phép cuồng đao cuồng đao bây giờ cho con nào được đây nói chung là một cái giáp gai khá là ngon đấy mình đánh giá là giáp gai xài được nhưng mà kiểu mấy nhà phép còn nhiều quá nhà mình chưa gặp mấy nhà phép ấy thành ra là thôi út rồng blue u uh. không ngon diệt không ngon lắm nhỉ anh em nhờ cảm giác mấy cái này của mình nó hơi cù xẻng à lại là biến một cái cuồng long à biến cuồng long với quỷ thư à ở đâu có thể đập cái quỷ thư đúng không thành ra là lấy cái này đi hoặc là cuồng đao đập mấy quỷ thư đi thôi mình nghĩ là biến cuồng long á diệt à căng nhở nói chung là mình đánh chín được thì mình không cần cuồng đao cũng được nhưng mà bây giờ phải đô làm sao ra được tướng thôi. mà mình ít tiền quá nhở còn hai chứ con này vào đây là tám thiếu một con nữa nhở mà mình ít tiền quá kiểu gì cũng chết thôi anh em ơi thôi gặp nhà sát thủ đi rồi đấy gặp nhà sát thủ càng cút anh em ạ còn đi nào đi sang đây nó thôi chịu rồi đi luôn bài mình không bách được đấy sao khó quá trận này cơ bản là có mấy nhà chơi chung với mình á mình luôn ở bảy nó ra là con rồng thì ngon thật đấy nhờ mình cần một con xe ra sớm á để nó rất thẳng tám luôn nhờ bị cái là có hai nhà chơi cùng mà người ta còn run ra được hết thành ra là mình đi á bé quá nghèo quá ừ siêu nghèo luôn á bỏ soraka thì bỏ được nhưng mà nhưng mà mình chưa run ra gì á với cả mình ít tiền quá trao cuối mà kiểu nó ra được một cái nico á điều tùng thần ấy có một cái nico không thật ra là có nico mà gặp nhà đấy thì mình nghĩ là kiểu gì cũng đi à thành ra là tỷ lệ bách của mình nó hơi hơi hơi thấp nhưng mà mình chỉ còn cách lì đến tám thôi zone ở bảy cũng thế à roll là bảy nhiều khi ờ, ví dụ mà mình roll là bảy đỏ đỏ đã được con xây ra hai á thì mới ra dãy được top sáu top năm cơ bản là có hai nhà chơi chung khó quá lên line đánh cút hẳn thấy chưa không nhưng mà trận này mình đánh nó cũng kiểu bị lúc đầu á nó bị hai hướng thành ra là bây giờ kiểu đồ đam nhưng mà lại ra tướng phép nên là bây giờ mình bắt tướng phép mà không có không có đồi nó cũng thế nhưng mà mình nghĩ là nếu mà trận này mình đi theo hướng loài chắc là đẹp hơn đấy tại vì mình thấy tướng nó phép ra khá là nhiều mình có thể thiếu đồ nhưng mà mình có hai sao là được <laughs> em tú cười kpi bốn trăm không anh ơi á không á không á cho em tú ở ờ, thách đấu một một chút được không phiêu nơi <laughs> chị ơi uống bia tầm này mà uống bia liệm mà liệm ấy liệm ấy quả trứng này phải bốn trăm mới được à nhưng mà tầm này tìm game hơi lâu nha ạ cơ bản là đánh thách đấu phải tìm game nó phải mất tầm năm mười phút đó. nó hơi lâu we say win now I want the timber có ra xua chưa anh à em tú chưa mọi người em tú đâu có nẹp vào mở trứng đâu nick kia em tú thì nhiều đồ rb ấy nhưng mà cơ bản là em tú đang chơi nick này nên thành ra là chưa chưa gọi là chưa gọi là nẹp tiền thì cả anh đi nearly này nearly mình nghĩ là đồ này ngon nè hoặc là anh em có thể thay cái diệt bằng hai kiếm nhá trước năm năm anh ranh gì đấy ấy. hồi trước năm năm thì nói chung là cái đợt mà mình gọi là chơi nhiều nhất với cả trai hết nhất thì mình được ranh uh, à, kim cương hai à kim cương kim cương hai đúng không nhở kim vương hai đánh đơn còn đánh động thì nói chung là đánh tim á thì mình lên được ờ, là lên được đại cao thủ nhưng mà đánh động thì mình nghĩ là đại cao thủ cũng chỉ bằng kim cương một kim cương ờ, hoặc là cao thủ đánh đơn thôi tại vì đánh động mình thấy là phụ thuộc tim quá là nhiều với cả tim đánh phối hợp hay là được không quan trọng gì trình lắm còn đánh đơn thì kiểu tự tung tự túc á thì nó khó hơn anh em ạ gặp người này người kia tay to các thứ chitana à, chitana ba à? căng nhở rồng chiến binh rồng mà top tám này ai rồi mày phải top tám thôi à voi libia ba à căng vậy căng vậy ozin này ozin mấy hôm đầu leo điểm cũng nhanh nhưng mà dạo này đang bị trứng lại mình nghĩ là chắc là do chưa chưa ấy được chưa tìm ra được một cái gì đó giải thoát á pháp sư này nam bi nói chung là ozin thì mình thấy cách đép khá là hay nhưng mà về sau thì mình không biết nói chung là cách đép của ozin hay game mới mẹ nhẽn nào và phải mẹ nhẽn em lết mãi không qua nổi bạch kim mà không qua nổi bạch kim mà mình nghĩ là do mọi người kiểu chưa chưa ấy thôi chưa thực sự gọi là hiểu rõ về cách cách chơi ấy thì mình nghĩ là chỉ cần hiểu được mấy cái, cái kiểu cơ bản ấy, thì chắc là mình nghĩ là lên được cao thủ thì dễ nhưng mà đầu mùa thì nói chung là cao thủ thì hơi khó thật cơ bản đầu mùa thì mình nghĩ là cao thủ cũng bằng thách đấu mùa trước rồi nên thành ra là tầm này mình nghĩ là nếu mà để gọi là biết chơi thì ờ, lên được tầm kim cương mấy là đẹp dạng như lên được tầm kim cương ba là mình nghĩ là tầm ờ, gọi là biết chơi rồi còn để gọi là lên cao hơn thì mình nghĩ là cần ờ, một chút gọi là mày mò với cả với cả ấy thôi với cả mày mò với cả kiểu tìm hiểu thôi là được cơ bản game này mình thấy nó xoay quanh xoay đi xoay lại cũng chỉ có một vài gọi là form form bài xong rồi cách chơi thôi à nó không có nhiều lắm mỗi meta có một ờ, cách chơi khác nhau thì mình nghĩ là chơi tầm một meta tầm khoảng tầm hai chục trận đến ba chục trận là sẽ biết được nên làm gì mà đánh như nào với cả tùy tùy tùy mỗi lobby nhá ở ờ, kiểu lobby sẽ đánh vội lobby sẽ đánh chậm á nên là cũng tùy anh em ơi thế anh tú hiểu sao về game vậy à, anh tú hiểu sao về game á cơ bản là mình không phải là một người giỏi gì à, về cái game này nhá nhưng mà được cái là mình hay kiểu à, chơi theo á ví dụ mình thấy người ta chơi ở ờ, form đấy mạnh các thứ các thứ đép theo như thế hay thì nói chung là ngày xưa mình cũng phải xem livestream các thứ mà mình cũng phải đi xem như mọi người bây giờ ấy không biết là mọi người xem vì vui vẻ hay là hay là mình nghĩ là chắc một phần cũng kiểu vì xem game với cả một phần xem kiểu kiếm niềm vui thôi đúng không thì ngày xưa mình ờ, cũng cơ bản là xem để để để xem cách chơi ấy thì mình cũng hay xem anh dũng nè hay xem anh fit hay xem green ngày xưa thì mình hay xem green hơn cơ bản là mình thấy hồi đó mình thấy green đánh khá là hay còn bây giờ thì green nói chung là mùa vừa rồi ấy, thì đánh bình thường còn mùa này vì thì thấy cũng ok đấy mùa này thấy cũng chai hạt nè còn mùa vừa rồi thì mình thấy kiểu green chơi không có chai hạt lắm á chơi bình thường thôi phải lên lại ấy, phải lên lại cái mốc này á cơ bản là bây giờ mới sáng mà bây giờ để điểm đến tối thì nó hơi lâu thành ra là mình muốn cày luôn với cả mình muốn leo lên top một á tú danh gì rồi rồi em tú đây em tú ba năm trăm điểm đây bốn trăm chín mươi ba điểm một chút red dot không anh à cần á cần á top bảy à đúng kênh rồi không, không lạ lắm mà đúng kênh á lên like đánh đúng đần luôn chú biết đần á không sao mọi người ạ trận đầu top bảy đỡ là top tám anh ạ ui nhưng mà ông kia tính ra chết trước ra đồng thần luôn á đó bi căng nhở chủ yếu là xem idol vì em chào anh tuấn nhá nữa nữa nữa cứ thế thôi cứ thế thôi kiểu buổi tối em muốn bốc phét được chứ buổi sáng kiểu nó cái giọng nó hơi ấy nói chuyện nó hơi kiểu bị đần chú biết đần nãy em test lại bài pháo thủ lễ hội giờ yếu quá à nói chung là mình nghĩ là bài pháo thủ lễ hội ấy chỉ đánh theo tình huống được thôi chẳng hạn như ví dụ mà lúc đầu ra được bọn pháo nhiều á xong rồi đép đép lên được thì xoay quanh cookie thôi chứ còn bài đấy mình thấy nhiều khi cookie ba á đánh nó còn yếu yếu kiểu gì á kiểu nó không phải là một bài hot á nó chỉ là một bài gọi là đánh được thôi mình nghĩ là tầm tia tia b tia c thôi gọi là chơi được còn tia a tia s thì mình nghĩ là mấy bài như kiểu là xây ra virus uh, à, olap sát thủ nearly hoặc là mấy bài pháp sư á mình nghĩ là bài pháp sư đang là bài gọi là im ba nhất còn nếu mà để gọi là bài vô địch thì chắc là bài năm tiền rồi đúng không nhưng mà bài năm tiền thì để gọi là đánh được thì nó cần nhiều yếu tố nên là mình bỏ qua thì bây giờ hiện tại top meta thì mình nghĩ nhá nếu mà anh em nào muốn leo rank top meta thì mình nghĩ là có bài pháp sư nè bài pháp sư bài virus thì nói chung là mình nghĩ là chơi hơi khó đấy không không không đáng tin cậy lắm đâu chơi thì mạnh thật đấy nhưng mà mình nghĩ mình nghĩ là chơi khó còn để gọi là vừa dễ chơi gọi là vừa dễ vào top thì mình nghĩ là có bài à, pháp sư bài uh, sát thủ sát thủ nếu mà anh em ra ra diana sớm hoặc là bài à, đấu sĩ olaf đánh si phèn nói chung là xoay quanh chỉ có vài bài như vậy thôi xây ra cũng được xây ra với cả si ở với virus thì mình mình mình nghĩ là anh em chơi tùy kiểu cái thế ra được thì chơi nhá còn không không thì không nên spam hai bài đấy kiểu spam nó khó đấy còn như kiểu pháp sư thì mình nghĩ là spam dễ hơn tại vì pháp sư cơ bản là tướng nó rẻ thì anh em có thể rôn sáu rôn bảy được ví dụ mà anh em gọi là đen quá thì có thể top sáu top năm còn mấy bài kia thì cần phải lên tám lên bảy à lên bảy lên tám thì nhiều khi anh em à, anh em không đép được hoặc là anh em không không không giữ máu được thì nó sẽ bị xấu à mới làm việc tí và thấy top 7 à chắc là do anh tô không xem đến top 7 anh tô ơi hồi đó em xem kimi anh biết kimi không à mình biết chứ nói chung là mình xem à, mình xem kimi từ mùa mùa hai cơ bản là mình thấy à, lúc đó mình không phải xem là kỹ năng nhá mình thấy kimi cũng khá kiểu hiền hiền đó thì mình xem thôi mình xem ở youtube á hồi đó à, kimi hay like ở youtube vào khoảng tối á thì mình hay xem còn là mùa một thì đâu đó kimi như là top một thích đấu nhưng mà kimi chơi theo kiểu là bờ đồ bui chứ không chơi theo beta anh em ạ đây này cái chiêu vuốt tóc này là của kimi này đúng không kimi hay vuốt tóc như vậy này mình xem mình biết mà sao mình bách trước <laughs> anh có chơi bd không á có có anh chơi bd ấy bd cao cấp á level sáu cookie hai vẫn ao top à hồi trước anh à, anh à, cookie ba vẫn ao top đấy nói chung là bài cookie nó đánh kiểu khó lắm thành ra là không nên chơi ss chín phút mới có game mà chưa thứ bảy mấy cày à thứ bảy mấy cày là sao cơ thứ bảy mấy cày là sao cơ ngô quyền thật không giờ ngồi xem nè để coi top mấy à được nhá anh tôi bút nhân phẩm thì phải top cao đấy ít nhất là phải vào top đã ít nhất là phải vào top đã xong rồi tính tiếp vt top tám thật mà ngồi xem mà lại bảo top một đấy lobby full kim cương này nói chung là anh em săn được ấy ba người kim cương chứ phải là full kim cương nhưng mà cũng khá là nhiều đấy anh fit chắc là cũng ao top mọi người à top sáu top năm ấy thành ra là ra game tìm với mình nên là gặp nè chuẩn anh ơi thầy kimmy hay vuốt lắm mà ý em là thứ bảy ý em là thứ bảy tuần trước mới cày á thứ bảy tuần trước mới cày á nhưng mà ai cày anh cày hay em cày hay là sao hay là như nào ngộp quá à, sao lại ngộp được chắc là mình lấy kiếm đi anh em ơi hay hai kiếm mà mỗi người một kiếm nó dễ game này lâu auto vào tốt và game nào lâu auto vào tốt vào mình phải gỡ phải gỡ phải gỡ quả trừ bốn mươi mấy hơi đau á em mà ok ok giờ mới kim cương à hai hai hai thành tú top tám ha mới chơi thì đánh bài gì dễ bảo tốt vậy anh á mới chơi à mới chơi mình nghĩ là đánh pháp sư nhá pháp sư dễ mọi người ạ pháp sư pháp sư dễ chơi đấy bắt chết ngay cho nó gọi là ui ba con sena à ba con sena thì đép được cứ bắt vào đã anh em ạ nói chung là mới ao tốt rồi thì thường thường thường thường xong một trận ao tốt ấy thì mình đánh gì cũng được anh em ạ cơ bản là nó lùi đi một tí điểm cũng được nhưng mà mình sẽ được gọi là test thêm những bài mới chả sao đâu anh em ạ còn nếu mà để mà đánh lên điểm nó em tú sờ ba mình có mà lên điểm đến đến chết nhưng mà thôi lâu lâu mình cũng phải cần gọi là xả điểm đi một tí á sẽ điểm đi một tiếng chỉ là lý do cho em tú ao tốt của mọi người ạ hai con gần na nếu con gần na mình nghĩ là bản này không tin lắm đấy con gần na nhiều khi lên hai sao sớm đấy nó chả có tác dụng gì luôn đấy lâu lâu nó nhảy nó bị bị bị xấu á đòn đánh mà kỹ năng luôn chí mạng lên mục tiêu lên mục tiêu thấp máu mà nói chung là cái min rate này đánh cũng ok cái huyễn long ấy đánh ok không tệ lắm có cái huyễn long gọi là nổ xét á thì đánh bằng con ờ, đánh bằng con gì nhở đánh bằng con uh, nu nu à đẹp. đẹp gna thật này nhưng mà gna hai mình thề luôn nó yếu lắm u cấp đi bỏ nu nu đi gna hai nó yếu lắm nên là thôi nhá nổi khùng à nổi khùng này đánh cái kia à ổ quái thú à tụ điện cảm giác không ngon lắm anh em nhở nổi khùng thì sau khi sử dụng kỹ năng đầu tiên à, cái này đánh xét ngon thôi còn đánh xe ra thì bình thường tụ điện thì mình cảm giác không ngon lắm mình muốn đổi quá tại vì cơ bản là lõi vàng thì mình đổi luôn lõi bạc thì thôi top tám ba mươi đô à phải không vậy hoàng phúc phải không vậy em tú sao sao lờ rồi à là sao vậy hello vt hello thu trần nhá mình nghĩ là đổi đấy cơ bản là lõi vàng mà ba lõi này mình cảm giác không ngon lắm u uh, túi đồ urf thì mình có thể hướng đến pháp sư nói chung là ba lõi này đều là ngon hơn hẳn nè ao trình hẳn đấy ý là ao trình so với cái lõi vừa rồi á mình nghĩ là mình sẽ nuôi cóc và mình đánh pháp sư thôi đấy form tướng khá là ok rồi này đẹp chưa nguyễn long cũng được luôn đẹp đấy đẹp đấy đẹp đấy đẹp đấy mình có thể lắp hai kiếm không hay là mình lắp re ke cái là lắp cái gì sojin hai kiếm thì đánh đam nhưng mà cứ lắp cái kiếm đã còn nếu mà đánh pháp sư thì sojin với cả tí nữa bím cái pháp sư còn cái kiếm này làm cái kiếm súng nói chung là đồ pháp sư khá là ngon đấy nhưng mà thôi đó mình cứ đép đép đã anh em ạ đép đép một tí đã xem sao nốt con này đi nốt con này đi nốt con này đi là đẹp nốt nốt nốt nốt ui nó hồi máu anh em ạ khó khó khó trốn chơi hạc phụ à chơi hạc phụ à chơi hạc phụ làm gì chưa chơi hạc này luôn nói chứ <laughs> chơi luôn trường ơi tầm này à, đầu đầu mùa mà quan trọng gì đâu min red là ly à nhưng mà mình nghĩ là ra con à, ra con à, ra con cóc này sớm mình mình đánh pháp sư nhá thành ra là bây giờ chắc là mình sẽ lắp một cái sojin đấy nhưng mà cơ bản là vừa rồi thua rồi nên là từ từ đấy anh em ạ từ từ đánh chậm chậm chạp chạp lại cũng được đẹp chưa <clears throat> nguyễn long gì vậy á nguyễn long là đòn đánh và kỹ năng luôn chí mạng lắm mọi người đau phủ nhá Ra kia với biến pháp sư luôn không anh à không không không không tí nữa sojin với cả kiếm súng ở đâu nếu mà muốn đánh đốt cao ấy thì phải đợi đợi đồ như vậy còn nếu mà đánh như kiểu ờ, đánh như kiểu ờ, catut là đánh top bốn nhưng mà thôi anh nghĩ là vừa out top rồi thành ra là onin được onin đi chứ đánh kiểu catut đánh top bốn đúng không còn không thì đao sau anh lên cấp anh cho con này vào rồi biến pháp sư là đẹp nè hai ngựa luôn hợp lý chưa hợp lý chưa còn không thì ờ, có thể lắp một cái xe keo cũng được tối ưu đồ cũng được nhưng mà chắc là mình sẽ úp cấp á úp cấp cho con này vào đấy xong rồi mua hại con này lại thượng long mình nghĩ là thôi khi nào ra con nami với cả ra ra con uh, kia thì mình ấy nếu mà bây giờ tối ưu đồ thì lắp ke với cả biến pháp sư mình nghĩ chắc chắn là một cái biến pháp sư rồi còn ke thì chắc là thôi nha em ạ từ từ đi tại vì mình có thể lắp được một cái giáp lửa cũng khá là ngon đấy lên chín là top một à bài form thì chưa có hai sao mà nó lên chín là cơ sở ở đâu đấy nếu mà ví dụ đầu game mà kiểu bọn này hai thì anh đắp đồ như thế ngay nếu mà hai sao là anh lắp đồ như thế ngay chứ còn bây giờ chưa hai sao thì sao mà dám lắp như vậy được được chưa ra sau ra con lợn hai này là có tanh nè là đẹp luôn là bú luôn hôm em chơi huyễn long xong đấu zone ba đại bác phê lắm anh à huyễn long mà gọi là đánh nhanh đúng không ui xẻng nữa kìa rao vừa rồi với cả rao trước mà mình thua là mình nhặt hai xẻng là bú rồi ấy chứ là bú luôn cái game này đấy chứ bây giờ mình có thể lấy một cái giáp lửa cũng được con roi cầm cung mà khá là ngon đấy nhưng mà chắc là mình ưu tiên giáp lửa trước đi lấy một cái giáp lửa trước anh em ạ à. đép nó dễ con roi cầm cung ngon nhưng mà mình nghĩ là tí nữa tại vì bây giờ là mà lấy cái cung về không có diệt đấy thành ra là thôi anh em ạ anh lúc năm rồi lắp đê anh lắp ở đây em chỉ chơi top một chứ không đánh vào tốt mà ghê vậy ghê vậy ghê vậy ghê vậy ác vậy ác vậy hơi thọt này anh em nhở hơi thọt một tí đấy nhưng mà cơ bản là mình nuôi cóc cái thành ra là phải bắt bọn này lại để mà đép thôi bây giờ con này tám trăm năm mươi máu với cả con này tám trăm máu à thôi cho con nào trâu hơn nhé với cả cho con này lên tanh cùng đi giờ đẹp không tôi nghĩ là thôi không cần tanh cùng đâu nếu mà bán đi thì có đủ tiền không ba với cả hai là năm mà phải bán thêm một con nữa là thôi chắc là khôi nhá mình chắc là chịu thọt một tiền đấy ra xua pháp sư giáp lắng tú em thử chơi một game đi giờ à. hôm qua mình mới kẹp ra xua pháp sư đây thì nói chung là nó cc nhiều thôi khá là ngon mình cũng lấy cái giáp lửa trước cho nó trông trâu á tí con silat thì đép ngon tầm này con lợn này mình nghĩ là chưa đủ tanh đâu kiểu silat nó hai lần ấy ui con sena có vụ bắn hụt à lại giống cái con à, con gì nhỉ con dích một tiền rồi đấy đần hết bắn hụt à hỏng hình luôn đấy chứ sen với cả nami à có nami rồi à hay là mình một chút hách tiền không mình đang muốn hách tiền hơn á như vậy không bỏ này đi cơ bản là mình mới thua rồi nên là thành ra là bỏ đi một tí cũng được anh em ạ chắc là cho con này tạm đi nhá tại vì tí nữa mình có silat á thì mình sẽ đổi cái giáp lửa này qua trong silat thì nó đẹp hơn được chưa tám tám như vậy đi để bọn này lại kiếm tiền nhá đỡ thọt anh em ạ tại vì mình mới thua rồi nên là mình không để form như kia nữa để form như cũ thì chắc là mạnh hơn được một xíu tầm năm năm bốn năm con roi thỉnh thoảng cũng mất chiêu hơi cáu ừ nói chung là nó có lỗi đấy nó có búc đấy đôi khi nó mất chiêu đúng không kiểu nó nó nó nó nó, nó trưởng rồi nhưng mà con tướng bên kia chết á thành ra mất chiêu gặp lần này tí nữa mình win đấy nhá may là người ta có chiến lợi phẩm đấy người ta mà có chiến lợi phẩm thì cũng chưa biết đâu nhưng mà ta có chiến lợi phẩm thì chắc chắn là ta win rồi mà thôi mình đang à, đang thua mà thành ra là thua tiếp cũng được chả sao cả ok con rồng ctn này có chiến lợi phẩm đấy đúng ngon đấy. dễ chơi bán con này đi có thể là bán thêm hai con này nữa là đẹp đấu sĩ nói chung là thêm máu được khá là nhiều đấy hay là bỏ đấu sĩ không vậy đi không thật ra tí nữa mình kẹp thì mình cũng kẹp rai nhở mình không kẹp hai con này hoặc là kẹp silat nên thành ra là con lily này mình chưa cần lắm tại vì nếu mà nhiều kia làm sao chưa có gì thì mình cứ để đấu sĩ lại mà đép anh em ạ giáp lửa có đấu sĩ hai kiếm mà từ từ nhá hơi nhiều kiếm đấy nhiều kiếm như vậy thì hơi hỏng ấy nhá nhiều kiếm như vậy đánh phép thì nó hơi hơi tù hơi tù với trưởng hỏng rồi hỏng rồi kiếm như vậy chết em tú rồi kiếm như vậy chết em tú rồi kiếm nhiều như vậy thì hỏng hình rồi đây là một con hai sao thì con này nói chung là hai tạm con này đã rau này nói chung là cứ eco nè bán con này tạm nếu mà thua thì bán nốt con này đi xong rồi rau sau mình lên cấp mình đô một tí kiếm cái form nó đẹp đẹp hơn xong rồi mình eco lại là đẹp ok chưa tại vì trận này có xẻng với cả có con cóc sớm á thành ra là mình cũng đánh hấp sư quá mà bây giờ trả đồ như vậy thì hơi khó đấy em tú cần cái bao ran đấy hoặc là cần một cái gì đó khác đi chế đồ như vậy chết cơm gặp nhà anh fit chắc là mình thua rồi các bạn fit lúc sáu rồi chiến lợi phẩm tính ra là meta này mình thấy chiến lợi phẩm khá là ngon này đầu mùa meta này khá là khá là ngon chiến lợi phẩm thì anh em đánh sát thủ là đẹp nhất nhá sát thủ thì mình nghĩ là meta nào cái chiến lợi phẩm cũng ngon rồi đau nhở diệt vô cực luôn nè đồ anh fit khá là đẹp đồ này mình nghĩ là đánh talon hoặc là dna đều được nhưng mà thường thường nếu mà ví dụ anh em đánh sát thủ thì anh em nên gọi là ưu tiên con dna trước nhé con dna mình thấy nó carry tín hơn con talon chỉ là con kiểu nó đơn mục tiêu á người ta nó để carry nó hơi khó lò rèn với cả nguyên tố luân là nguyên tố luân mình nghĩ là không cần đâu mình cần cái lò rèn hơn á mình lấy hết đồ đi lấy cái khiên băng này khá là ngon Chắc là mình đô một tí nha Nami hai Mình cần thêm một con gì đó khác Đây rồi Ok ok ok Và anh vẫn ok Hương nước hoa bị son mù dâu tây lên con này đi xong rồi mình thay con này vào đây là được đấy hợp lý chưa mày bỏ đi chết rồi mình chưa kịp xếp cái này rồi anh em ạ à. sau phải xếp lại nhá nhưng mà hơi nhiều kiếm đấy anh em ơi hơi nhiều kiếm một tí đấy bán đi bọn này nếu mà win thì đủ tiền đúng không thành ra là nếu mà win thì mình sẽ bán bây giờ chắc là mình phải tối ưu một cái kiếm trước thì chắc là lắp sojin là đẹp nhất rồi anh em nhở đánh pháp sư mình nghĩ là cần zin, xong rồi tí nữa là muốn kiếm súng nữa đấy là hai đồ gọi là ưu tiên cái kiếm đẹp nhất cặp mày này có con đồng châu đấy chiều chiều năm mươi hai đép khá là ok tại vì có nhà đánh pháp sư chung rồi, chắc là mình không bắt pháp sư rồi đâu à, mình không bắt con nami rồi đâu mặc dù lên thì vẫn lên được á nhưng mà thôi nhá chắc là thôi Lulu 2 khá là tuyệt vậy vậy đi cơ bản là mình muốn con này hưởng giáp một tí á cho nó trâu anh em ạ cho nó tanh nhá có cái lắp một cái kiếm đi tại vì dù gì cũng lắp đồ rồi anh pháp sư ba kiếm là ngon rồi à, nữa nữa mùa này giáp lửa ngon mùa trước giáp lửa chưa kịp đốt con thứ ba xong mịa rồi anh à thật ra là mùa trước không phải là giáp lửa yếu nhưng mà cơ bản là mùa trước kiểu cái quỷ thư nó mạnh á xong rồi cho đến khi quỷ thư bị nép á thì giáp lửa mới lên ngôi thôi còn chứ bảo mùa trước giáp lửa cũng không gọi là mạnh lắm hỏng rồi bài mình không có đam anh em ạ Hóa ra người ta có đồ đam. May thế, Konami kịp trường phát cuối. Hay. Cố lên hay. Đẹp thế. Nhưng mà ở trên em mày không biết là có nhặt được nước mắt không. Nói chung là một là nước mắt, hai là gậy nhá, còn không phải đời đi. Soji kiếm xíu diệt luôn anh ở đấy. Nói chung là ba đồ đang hướng đến gọi là ngon nhất rồi đấy, nhưng mà có được nhặt hay không đây? Mình nghĩ là nhà này nhà nước mắt chắc rồi nè. Thành ra là mình bỏ qua cái nước mắt rồi bây giờ nhà nào đừng có nhặt gậy nữa là đẹp mình nghĩ là có một nhà nhặt gậy luôn rồi đấy thôi xong rồi đấy đồ cái này thì em tú đi là cái diệt tầm này nó hơi cùi nên chắc là mình làm cái re keo mọi người cảm giác là một cái re keo bù không hay là lấy kháng phép nhở lấy kháng phép thì nói chung là bây giờ mà lấy kháng phép thì phải đợi đồ khá là lâu á lấy kháng phép thì phải đợi đồ thì phải đợi một cái kiếm súng à quên đợi một cái thì nhờ đợi một cái à, nỏ xét hoặc là đợi một cái à, đợi một cái nỏ xét hoặc là đợi một cái gì ta nỏ xét hoặc là đợi một cái gọi là thú tượng mà bây giờ đợi thì đợi mấy rau nữa nhiều khi tí nữa gậy mình cũng phải lắp kiếm súng bớt thôi nên thành ra là mình nghĩ là hủy mới kiếm trước đi thì bằng cách đó là lắp re ke thôi nó hơi cùi nhưng mà thôi nhá đồ xấu thì phải chấp nhận anh em ạ anh tú đánh pháp sư đi em đánh đánh bang hội mà em đánh bang hội mà nhưng mà khó khó xong rồi tí nữa gặp mấy cái nhà này nữa cơ à nhà này đánh úp cấp à còn hai nhà dưới đánh slow roll đúng không Ui, trận này nhiều sdu như vậy à tính ra là cái diệt ngon đấy nhưng mà tầm này thì cái diệt chắc chắn là chưa ngon bằng nên là thôi nhá tầm này cái dép dép bình thường đấy anh em ạ cái diệt về lết chắc chắn là ngon tại vì mấy nhà này ra sao này không có đồ với con toa yếu quá yếu quá yếu quá anh em ơi anh vẫn đang coi nhà vd anh vẫn đang coi nhưng mà em sắp ngủm rồi đấy em sắp ngủm rồi đấy nhặt vô cực thì có khả bảo thạch à, vẽ nhờ vẽ nhờ xong rồi tí nữa nó không ra là sao tí nữa nó ra thêm một cái kiếm ra thêm một cái găng thì sao em tú lắp gì nói chung là mình nghĩ là re là tối ưu nhất rồi đấy đồ nó xấu quá thì cũng phải chấp nhận thôi anh em đồ nó xấu quá thì cũng phải chấp nhận thôi hello chồng yêu hello ngọc quỳnh nhá chồng yêu à hay là tối anh thế thế anh nha khó điểm đúng game trước quá à. game này mà ao top thì nói chung là trừ đau hơn game trước đấy nhưng mà bây giờ đồ nó trẻ như thế thì mình cũng chịu thôi anh em ạ đồ nó trẻ như thế thì mình cũng chịu nhà này có hai cái này à, ngon đó nói chung là trận này target của mình là top năm hoặc là top sáu thôi nhá tại vì đồ mình xấu quá thì top năm top sáu thì mình nghĩ là top sáu thì chắc là trừ tầm hai mươi thôi không top sáu trừ tầm ba mươi ấy nhầm top năm chắc là trừ tầm à, mười chín hai mươi đấy tại vì cơ bản lobby này cũng ba người bạch kim cương nha mọi nên là trừ hơi đau tầm mấy này tầm này cũng chuồng luôn đau đau đau đau đau đau á đau á đau á chiều có like không anh ơi á chiều chắc là mình có nha văn đắc ơi vừa coi đã đi chặt nè giờ chỉ hốp nhà này đi này ờ thật ra nhà này anh chung với nhà kia đúng không thành ra là một nhà đi một nhà không đi đúng không mà nhà này gần ra à, nhà này ra được bọn này rồi nhà kia bắt đầu ra được một con chuẩn bị su ba rồi hỏng rồi hỏng rồi nhà kia su ba nhà này không có su ba nhà này lại có tanh ba nhưng mà nhà này tanh hai à ui xong xong song nhở sao anh tú gặp được kim cương hay vậy à tại vì các bạn là bây giờ cũng chưa nhiều người chơi ấy một cái game súng khá là ngon rồi nhỉ vẽ cho anh tú một cái nước mắt nữa được không nước mắt găng này ông nào bảo cần biết phép vô cực này hợp lý chứ ờ rồi một cực lắm Thật ra là mình lên cấp mình dãy anh em ạ trận này cũng chả hút cấp cao đâu thành ra là lên luôn đi làm đi ba nó có đồ làm đồ con silat của em tú đâu không có silat nào anh em ạ còn đi phép cho con này không còn đi phép mình thấy không ngon á thật mặc dù là ba sao thật đấy nhưng mà ví dụ nó quyền trượng ấy thì ok còn đi phép nam đi tù lắm anh em ạ cờ tiếp nó tù túng lắm cặp này tính ra mình thấy yếu chứ mà mình vẫn còn thua nhiều này ù nhưng mà mình thua một chết là đẹp nhá ok win luôn cũng được win rồi à tháp sư rác nhờ tính ra là mình mới ra một với cả mình chưa có đồ đấy mình có đồ thì không biết sao mai có like không anh nhà mai có chứ mọi người khu đồ hiệu tiên tri bảo hộ tiên tộc à khu đồ hiệu bây giờ mới ra thì em tú dồn được con gì nữa bảo hộ tiến tộc mình nghĩ là thôi anh em ạ ui nhà kia đồng hai luôn vai hai đồng hai ai à, anh đây lại mắt à nghe lấy tiên chi đi mà dãy wow bây giờ ví dụ mà bảy pháp sư thì phải bỏ con gì ra nhỉ mọi người nhỉ bảy pháp sư thì phải bỏ con này ra à mà tập này bỏ con này ra là mình đi ấy chứ thật không đủ tanh đâu à. Silas thì vẫn đang một cơ ờ gặp nhà nào đây cặp này đinh hiển này thì mình nghĩ là bo co cụm lại được á cơ bản là mình muốn lấy hết cái này luôn nè thành ra là trận này mình co cụm lại với cả mình lốc con sriu luôn là đẹp lốc con sriu thì người ta không có đam á thì khi đó con trai của mình trưởng được mấy cái rồi hợp lý chưa ui lấy cái lấy cái lốc ánh sáng xong con trai của mình đánh nhanh nhở? mỗi tội là không có đam thôi sợ anh gần top tám em em cho à được nhờ hàng phúc nhờ Hay á vậy thì em à, chắc là anh cái đó với em á xong rồi có gì em gửi lại cái hạt á để anh à, cày lại cho em lên cao thủ đấy hợp lý chưa hợp lý chưa hàng phúc ơi hay hay á được nhá được nhá hàng phúc nói câu nghe kiểu muốn đánh thêm ấy nhở hay hàng phúc ơi nhưng mà hàng phúc là chơi nick nào đấy hằng phúc chơi tích nào đấy hằng phúc chơi tích này à hằng phúc ơi hằng phúc chơi tích nào đấy cho anh tú ờ, cho anh tú đỡ đỡ dùm anh tú ấy bây giờ nhá nhà này chết rồi nè hoàng phúc bây giờ đỡ cho anh cái top bảy thôi anh top sáu là đẹp ok ai da mình cứ lòi mãi bốc phép xong rồi không lốc luôn mà đang tính lóc con da sầu anh em ạ lóc con da sầu đỡ hơn con da sầu là con đam đam chính của anh fit á không phải đam đam chính mà kiểu nó quẩy ấy nó quẩy hết đội hình mình xong rồi mấy con kia đam á Bài mình cứ lap hai đấy cơ Ui, con nami hai à con nami ba nói chung là cứu được một đoạn đấy con nami ba của mình cứu được một đoạn đấy anh em ạ không có nami ba là mình mình mình ngủ thật đấy chứ cố lên hack nó đi roai ơi em làm gì đó đi ui con đi ba mình mà không có nabi ba trận này là mình đi ấy chứ may quá anh em ạ được quả nabi ba cứu được một lúc hello tú à hello hạ văn thiên nhá em thằng top sáu lận á đấy hả em ở đây à em ở đây à nhưng mà anh cần cái đó anh cần cái đó anh cần cái đó đấy hoàng phúc ơi hoàng phúc uh, cứu bách tú ấy mất luôn cái đấy à mất luôn cái đấy thì hơi căng anh em ơi hai xe à hai lấy một cái bốc đồ mình nghĩ lấy một cái bốc đồ đi cơ bản là bây giờ cũng chả có đồ đam chả có đồ gì cả thành ra lấy bốc đồ đi lấy một cái bốc đồ để cho con à, này đi là đẹp hai xe kia trông đần lắm anh em ơi nên là thôi nhá nhưng mà mình phải luôn con silat hai đấy anh em ạ không có lên cấp được đâu đừng có mà lì những cái khúc như vậy không đáng giờ mình gọi là bài không tốt cao được thì mình chỉ gọi là dãy thôi hợp lý chưa bây giờ mình sẽ đi lốc mình sẽ đi lốc cho con này lên trên thì mình nghĩ là đừng có tham quá nhá tham thì tham vừa vừa thôi trong giới hạn thôi và bây giờ mình đi lốc nhà này à, nhà này lốc con rai lên đẹp đấy chứ chết rồi nói chung là gặp mẹ này mình muốn né ra để cho con bạc khỏi rờ một đống á thì mình để mấy con tanh gọi là hít được cái ờ, bảo hộ tiên tộc này thôi à hít được cái ờ, khiên trụ thôi thì không biết là tanh nổi không nhưng mà cơ bản là mình vẫn đang rai một anh em ạ mấu chốt của mình vẫn đang là rai một may là có con nami ba nó cứu được một đoạn đấy không là đi lâu rồi đấy ui được chưa biết nami ba chưa thua thua vậy thua vậy thua vậy tuần sau anh like không á tuần sau anh nghỉ cái vì đi đánh game vậy đã hết đấu rồi à em anh quang anh quang anh quang cái thế thôi em dvq anh quang ơi phải như vậy phải như vậy phải như vậy một đèo này ui từ từ nhá mấy nhà này máu hơi thấp rồi nè ơi anh fit gần chết rồi hả what top anh vào lâu à đừng anh tôn nói chung là tầm này em tú phải ấy á đánh bằng roi một á nhà này à nhà này mình nghĩ là né né ra đi cơ bản là người ta có con ấy kinh quá mình cứ bị uh, kiểu xếp nó chậm chậm anh em ạ nếu bình thường mình chơi một mình á thì mình xếp nó ok hơn ấy nhưng mà tính ra lốc con này ok nhá còn nếu mà đẹp nhất thì mình nghĩ là lốc con dead riu nhưng mà thôi anh em ạ gặp nhà này cơ bản là người ta đang eco tiền lên chín á thành ra là mình nghĩ là mình sẽ đép một tí đó cố lên lát ơi đập phát nữa ừ hay đao này random ra cốc bù đại đam cho mình khá là nhiều lát khoái phát nữa đi ừ hợp lý quá ok nhá nói chung là bài mình mình nghĩ là mình thua chắc là nhà này rồi thành ra là mình chỉ chỉ xếp làm sao đép được thôi hai hai hai hai hai ok cô ba chết đẹp quá đôn ra hai đi mã lên tám đi lên tám đi phải lên tám á đánh pháp sư không dùng nước mắt còn ten mới em đúng rồi à. em đúng không có nước mắt chứ cuồng đao cuồng đao diệt biến cái gì đây không ngon lắm anh em ạ không ngon mình nghĩ là phải lấy sojin á u uh, sojin nhưng mà lại diệt với cả biến pháp sư không không còn sojin không khá là hay nhá xong rồi tí nữa mình có con rồng là mình bách ấy từ từ này từ từ này cái khúc này này cái khúc này quan trọng này anh em này anh em tin mình nhá tin mình nhá mình lo được cái khúc này á đây là một cái trích nhỏ này ví dụ mà rao quái anh em có cái dấu ích gặp nhà này á thì rao sau có hai dấu ích của nói chung là rao sau sẽ có hai dấu ích á, thì rao quái anh em để ý là gặp nhà nào trước xong rồi rao sau anh em không xếp cái nhà nhà này là được nhá đấy đấy là một cái trích nhỏ cho anh em đấy thì uh, tiện tiện thì mình nói cho anh em biết luôn đấy nói chung là có cái gì hay có cái gì đẹp mình đều gọi là ấy hết cho anh em cả được chua, em tú không ở giờ giấu giếm một cái gì hết có cái gì hay có cái gì gọi là biết được thì em tú đều gọi là chỉ cho mọi người bây giờ mình cần một con sona đấy như vậy thì rao sau mình sẽ gặp anh fit này đấy được chưa fit nào u uh, zoe tôi ngay nữa đây xem có ra gì không không ra thì ra sau mình sẽ gặp anh fit thì nói chung là cái này cứ cho con con này đi gặp anh fit à gặp anh fit thì có nên lốc nhờ mọi người nhờ phải lốc anh fit ơi phải lốc anh fit ơi phải lốc đây anh fit ơi được chưa một cái trích nhỏ đấy mọi người biết cái trích này chưa mình không biết là mọi người biết chưa mình nghĩ là lốc con ra xua đi cho nó đỡ gọi là cc tem mình cũng được tại vì cơ bản là tem mình là tem con cụm á lốc con đồng này mình nghĩ là cũng chả cần đâu lốc con à, con con con con ra xua là mình nghĩ là ngon nhất rồi để con dâu y một bên nhá cho nó xài chiều cho nó nó ấy anh em ạ đánh bằng rai một đánh bằng gọi là những cái không cần đồ á mọi người ơi đánh bằng cái này này thì mọi người biết tại sao em tú lên thách đấu trong vòng à, một ngày chưa đánh bằng cái này á trích gì nghe xong không hiểu á tức là cái rau quái mà ví dụ mọi người gặp cái dấu x nhà nào tiên tri á thì rau sau sau rau rau rùng thần đấy thì mọi người sẽ không gặp nhà đấy nữa hiểu không nói vậy mà vẫn không hiểu hả do ông tú giải thích nó không, không đúng là sao vậy hay là hay là sao vậy bây giờ nói chung là rau này nãy mình hiện nhà này nè thì bây giờ mình sẽ gặp nhà này thôi đấy gặp nhà này thì bây giờ mình sẽ lốc con uh, lốc con kia đi lốc con uh, à, sriu đấy nó chỉ có như vậy thôi prime một không được mắt sáu pháp sư à tám pháp sư ấy này bây giờ kiếm được một con pháp sư nữa là đẹp hoặc là mình có thể bỏ một con uh, à, vlad đi mình kẹp một con uh, sona vào cầm pháp sư là đẹp nhất nhưng mà gặp mày này mạnh quá chịu với cả mình đang thai một á. từ từ vai của em tú có kiếm súng em tú có hay mơ hay mơ lo được không hay mơ tại pháp sư không lo được ờ, thua ba chết gặp màn này cứ cứ gặp màn này thua ba chết anh em ạ mà sao là kia dãy lâu vậy chết đi cho em tú xin top bốn với dễ hiểu mà thế là vt khót khỏi cút khỏi đấy bây giờ nữa nữa nữa bây giờ gì đấy ê cho mình xin tay hai đi cũng được đấy please please please xin tay hai với gặp đàn này tự quyết à mình nghĩ là lốc con tanh ở trên với cả lốc một con đam đi nhưng mà người ta đổi mất rồi anh em ạ đổi mất là hơi căng nhá nói chung là nhà này mà mình có sojin với cả có rai hai chắc chắn là mình win luôn cơ bản là mình có diệt anh em ạ nhưng mà rai một với cả ấy thì chắc là thua anh em ạ rai một với cả cơ bản mình không có đồ chết rồi diễn viên của mình chết rồi anh em ạ trận này ao tốt rồi diễn viên của mình chết mất tiêu rồi vẫn là thua hai chiếc à nhà kia lại win à cơ bản là giờ không ai đấm chết được nhà này này à. cho một cái biến pháp sư ở chợ đi cũng được Zoe cầm cái này à khá là ngon Rai cầm cái này à nhưng mà mình nghĩ là lấy máy chiếu đi lấy máy chiếu mà dãy anh em ạ à. với cả lôn rùa nhiều khi ra được con uh, Zoe hai thì ok gặp bài này mình thua này gặp nhà này càng thua tính ra là bây giờ mình thua hết rồi chỉ có đợi một nhà nào đó giết được nhà này mà bây giờ nhà giết được nhà này thì mình nghĩ là cái nhà ao xin á là cái nhà giết được cái nhà đấy thì hy vọng là nhà đấy gặp gặp gặp gặp đi là ok đây là con này hai à bịp bỏ món pháp sư ra không cần đấy, lúc này là phải cần á mà ra một là trông đần thế thì thằng con on cầm pháp sư gì đấy má thằng con bạc cc luôn má đừng cảm ơn đồng thì đi rồi thu ít thôi được không vt lấy con soraka và để hồi phục ấy để cho nhà kia thua đau hơn u con Zoe cứu được một pha nhá cố lên silas ơi nhưng mà nhà kia lại queen rồi nhà này đi luôn chưa chưa đi luôn à từ từ nhá từ từ nhá phải dãy phải dãy phải dãy phải dãy á phải á phải á zoe zoe zoe ơ rai này tí nữa phải bỏ quên anh em ạ zoe thôi mình nghĩ là dãy đi zoe zoe zoe không ra mình nghĩ là xài chiếu thôi mình chưa lốc rồi anh em ạ phế quá hỏng rồi cái ta lốc mình nữa cơ thôi xong rồi đấy đi rồi đấy em cũng đi rồi đấy em cũng niệm rồi đấy còn lốc con silas của tú và mình chiếu nhà này là lên chiêu chậm lắm rồi đấy nhà này kinh quá nhà kia win luôn rồi này nhà này thua đi ê tính ra rau trước mình vừa gặp nhà này ấy xong rồi rau này người ta cho gặp mình gặp người ấy ông này dãy quả lâu quá mình nghĩ là ông đấy chỉ thua cái nhà rồng ấy thôi chắc là ông không gặp á chị ơi khó quá thật với cả mình xài lốc với cả xài chiếu hơi dở đấy nếu mà xài kiểu khéo hơn một tí ấy, thì có thể là tốt top bốn được nhưng mà nói chung là mình xài hơi dở ấy. xài hơi gọi là non một tí hệ hôm này có anh bút cho vẫn nào tốt rồi em xài em xài lốc các thứ dở quá anh tu ạ xài lốc xài chiếu dở quá nếu mà em nghĩ là chiếu là con rồng với cả ấy đó với cả các bạn em tú bị lốc con silat ui trừ mười bảy điểm mà ít á ngon mình sợ trừ kiểu tầm hai mấy ấy thì nó hơi đau thôi còn trừ mười bảy thì ok mà ra trận này vừa đồ xấu nhá xong rồi vừa kiểu rôn nó không gọi là tín lắm đâu được cái là mình nhặt được con dâu y ở chợ ấy mình dãy được ấy chứ với cả mấy round mình xếp cũng gọi là chuẩn á cái tiên tri đấy mà mình không biết cái trích đấy là mình đi á thành ra là mình biết được cái trích đấy mình lốc được anh phít một round á mình đấm anh phít gọi là đau với cả mình dãy được luôn chứ còn nếu mà cái tiên tri đấy mà mọi người nhiều khi không biết á thì xếp nó hơi bị lỗi đấy lại gặp anh phít à hôm nay gặp anh phít cả sáng à hỏng rồi vt lèo kinh thế à vt non á vt đánh non đấy mọi người ạ cô đơn lâu ngày Kai Baseto, TG gầu giấy, ba anh em TG à và một ông GF à. TG fit cay lắm mà sao lại cay được mọi người? Cơ bản là bây giờ đánh danh thì ai cũng cần điểm mà, thành ra là em Tú có thiên chi thì em Tú phải sử dụng chứ. Sao lại cay em Tú được? Hay rồi anh Tú ơi à. Thì mọi người ai xem mà chưa like cho mình xin một like nhá. Úp cho Tú ít nhân phẩm. Làm một tí nước mắt nữa không? Không, mình lấy cái ấy đi, mình lấy cái, cái dép đi. Mình nhận ra là bây giờ lấy đồ thủ á kiểu nó đẹp nó tốt hơn không còn lấy được đam đâu đánh pháp sư ba kiếm mình đép được cơ mà sợ gì đồ xấu vãi cả đái đâu bốn ông tg mà anh em tg mà dập đi đi ở đâu bốn ông đâu một ông hai ông ba ông chứ mấy ba người mà à bốn ông à vậy là em tú à anh tú tg à anh tú giấy đành đạch à ly xi băng à mà cái nhà sriu dễ kinh thật không gọi là cái dãy kinh thật chơi game ra nước mắt liền à chơi đam ra nước mắt liền à không không đừng ra ra là em cứ cút mua lại bọn này thôi mua lại bọn này thôi cho nó dễ chơi đi xin băng thì nói chung là lôi long và chiến binh rồng chỉ nếu mà mua hai con này đép khá là ngon nhưng mà cơ bản là bình thường mình ít khi đép bằng lý xin lắm anh đủ sos nào. chắc là mình bỏ lý xin anh em ạ đây là cái gì nhỉ mọi người nhỉ đây là đồ gì nhỉ cái đồ này rao trước à trận trước thì nó hơi bị thiếu thốn á nhưng mà trận này cái này là cái gì nhỉ anh em nhở Edwill này Taric à mình chắc là không đánh một slow roll đâu thành ra chắc là mình bỏ luôn á bây giờ mình trưởng thành rồi mình sẽ không đánh slow roll nữa tg khóc tg sủi tg dãy à, dãy phải dãy tiền u tiền thật này anh em hợp lý đấy nhở có tiền là cho tiền thật à vương miệng lôi long ủ khuyến mãi kinh nghiệm mình thấy khá là ngon đấy khuyến mãi kinh nghiệm hoặc là kho thần tích nhưng mà khuyến mãi kinh nghiệm phải có bài đép cơ mà bây giờ bài mình chưa gọi là thực sự đép ổn copy xem mạnh lắm không nhá vọng âm này đánh phép này đồ này fit lấy đồ này cháu hạnh chưa lấy này lấy khuyến mãi kinh nghiệm lấy vọng âm đánh phép anh dũng lấy xạ thủ lối đi riêng à lối đi riêng à căng vậy mình nghĩ là khuyến mãi kinh nghiệm hoặc kho thần tích thôi thì kho thần tích thì có đồ á nếu mà gọi là đánh top bốn thì lấy lấy kho thần tích còn đánh top một thì lấy khuyến mãi kinh nghiệm mình nghĩ là mình chơi lớn á chơi lớn đi chơi lớn đi chơi lớn đi bt chơi lớn nhá mọi người ơi senna sen sủng cho senna vào đi mình chơi lớn nhá nói chung là lấy đồ thì đánh ấy được lấy đồ thì đánh kiểu uh, lấy đồ thì đánh kiểu uh, kiểu top bốn được nhưng mà lấy cái khuyến mãi kinh nghiệm này thì hướng đến top một cao hơn bởi vì cơ bản là lấy khuyến mãi kinh nghiệm thì hướng đến lên chín á game này mà áo tốp nữa là ấn follow thiệt á nhưng mà bây giờ lobby ai biết chơi mà anh tô khó cho em tú vậy khó cho em tú vậy anh tô nhà anh fit lấy đồ mà gần thua mình cái này đùa đâu ui từ từ nhá con á chốc con á chốc hồi máu nhờn các bạn là mình lấy khuyến mãi kinh nghiệm ấy thành ra là mình nghĩ là mình eco tiền đi thì nữa mình sẽ sử dụng tiền để lên cấp là đẹp chua u uh, on đấy cho dyna vào đép được luôn này hợp lý đấy à, ok đánh top tám mày lấy gì anh à đánh top tám mày lấy vt anh mở trứng ra xua không em donate cho ui đỉnh vậy phan anh đỉnh vậy yếu đấy nhờ mà vội ê thề viewer đỉnh vậy anh mở trứng ra xua không em donate cho à chẳng lẽ bây giờ vt lại bảo không vt lại bảo không thì hơi rối lòng nhở ờ làm gì có ai gọi là không thích những cái thứ đẹp đâu ờ nhà này chít đa à lối riêng nha bạn bảo sao mạnh đấy mình bảo là bài toàn một sao tự nhiên nhìn qua nhìn lại mình nghĩ là ở ờ, win chích hai rồi ôi lối đi riêng mình gần win ôi lối đi riêng mình win thì ông này đi rồi đấy ê lối đi riêng một bài mình win thì thôi ông này đi rồi ông này đi rồi ông này đi chắc rồi đấy ông đi riêng tí nữa thứ nhất là không đánh được rồng thứ hai là còn không có trích thì tí nó đánh cái gì trời chịu ôi ông này ông này bịp ôi pháp sư hoặc là kẹp đồ long thì bây giờ à quên sát thủ hoặc là kẹp đồ long mình nghĩ là úp cấp được cơ bản là mình úp cấp nó không mất nhiều tiền đấy đấy hợp lý chưa cho lắm một cái nước mắt cho con này đã nè Mua này là Nhiều đấy nhà bây giờ kẹp con gì mọi người nhờ Theo mọi người nên kẹp con à, theo, theo mọi người thì nên bán con gì và giữ con gì Thì mình ở đây đang có gọi là hai con à, hai con gọi là kỵ sĩ thì chắc là mình có thể là bán ram đi nhưng mà đao này nhiều khi mình thua đấy nhưng mà chắc là mình sẽ vẫn bán ram thôi kền ơi cố lên em ơi hay win được round này thì đẹp bán con hammer đi thôi xong rồi tí nữa ra được con uh, lily hai mình kẹp vào với cả kẹp cái ông này sao kêu sao anh kêu cho cái vẽ lại từ chối à không cơ bản là anh tô ủng hộ tú nhiều rồi còn bạn à, tú phan anh này là bạn bạn mới này nhưng mà tự nhiên tú phan anh cho cái đấy em tú nghe nó bị phấn khích á chứ còn anh tô ủng hộ em tú nào là trà vải nào là trà đào nào là mỗi ngày một ly nước mà bây giờ một cốc nước cũng tầm ba bốn chục rồi bốn năm chục rồi tính ra là anh tô phải nuôi em tú hơi bị nhiều đấy em tú chưa biết là đối đáp lại như thế nào đây thành ra là lấy nhiều quá đúng không? hơi ấy anh tô ạ em tú xin dắp lửa để em tú đép này đứng hay nice lấy cái dắp lửa về đép một tí đấy anh em ạ cặp ngay cặp đôi à, cặp ba mọi người có cả royal này có một thách đấu này có cả royal ui lại ra roi à mình là lắp giáp lửa thôi có giáp lửa nó dễ tiếp bây giờ muốn úp cấp thì có này vào khá là ngon nhưng mà mình muốn tích tiền á không muốn lên cấp lắm nên chắc là mình sẽ bán hai con này đi tại vì bài mình không win được tiếp á nếu mà mình bài mình cảm giác có hai sao thì mình sẽ sẽ ấy cảm giác có hai sao á thì mình sẽ cho tướng ai à quên mình sẽ úp cấp nhưng mà thôi bài mình một sao anh em ạ nên là bỏ đi mình sẽ đép thôi thì ở lên cấp thì mình có thể lên tám đánh gì đó cũng được còn nếu mà để lên chín thì mình nghĩ là phải cần một cái form gọi là đẹp á còn form của mình thật ra là chưa đẹp lắm kiểu đang kẹp gọi là vớ vẩn một tí á u uh, khá là mạnh nhá nguyên đường nhà này nữa à, hợp lý nhờ không vào tốt nữa thì biết cái trình anh tú luôn à nữa nữa nữa nữa khó trong pt vậy nhưng mọi người thấy anh tú kiểu cách đánh gọi là xử lý tình huống từ đầu ấy mà thấy hay không kiểu em tú biết lên làm gì á với cả em tú hướng dẫn mọi người luôn á còn khi mà gọi là khi mà gọi là gì nhở khi mà gọi là đánh ọp á thì em tú suy nghĩ kiểu nó còn thấu đáo hơn như vậy một tí cơ tại vì trên live nhiều khi em tú còn phải vừa qua đọc comment vừa tương tác với mọi người á thì đánh nó hơi đần một xíu thật còn offline thì em tú đánh kỹ hơn á nói chung là đánh kỹ hơn một tí thôi chứ còn thật ra nó cũng như nhau à chứ không thể nào mà đổ thừa lên like gọi là đánh gà được hay là gì cả ui bây giờ đang có hai nhà gọi là yếu để mình có tỷ lệ thắng u rival bỏ cho mình gọi là bọn kia rồi thì mình có tỷ lệ gọi là win trích cao nhá nhưng mà rival có vọng âm hơi ghê đấy hai con ngựa lao lên rồi này tại vì con DNA của mình bây giờ cơ bản là chưa có đồ thành ra là xúc đam không được anh em ạ nhưng mà con diana nhá là một con đép khá là ngon đấy ui thua rồi không đấm được con này là thua rồi tại vì vòng âm ấy thì con nào ra chiêu nó cũng có đam hết anh em ạ xì ba đừng vt cần win rồi ơi mà chít hài thua anh em ạ cứ thua vậy ra quái là nước mắt chắc luôn à không không thua ở đấy hơi tiếc một tí nhưng mà mình nghĩ là mình win được ấy và đấy úp cấp cho con này vào chắc là win đấy nhưng mà phê quá nhưng mà thôi mình à, cơ bản là có khuyến mãi kinh nghiệm ấy thành ra là mình ego tiền nó cũng trẻ gọi là sai lắm nên là cũng trẻ sao cả anh em ơi nên là cứ thoải mái nhá hello anh tú à hello huyền hello hưng hưng nhá hello mọi người mới vào coi nha chúc mọi người một ngày mới à, không phải ta là bây giờ là trưa rồi chúc mọi người nửa ngày mới đi chúc mọi người nửa ngày à, nửa ngày còn lại thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức sống nhé lại là một cái dép nữa một cái dép nó thì hướng đến tim băng à tim băng thì ra là lên chín đánh năm tiền nó không ngon lắm còn đánh sát thủ thì nó ok con này đi gậy à skip ke này chắc là mình lên cấp luôn cho skip ke vào thôi đồ gì đây mỗi lần giao tranh nếu chủ xíu sống sót xong 15 giây giao tranh cho một vàng với hai đồng minh sống sót à cảm giác không ngon lắm nhá cảm giác cái này không ngon lắm nên là thôi bỏ đi tại vì bài mình không đủ trâu để gọi là sống sót đấy nên chắc là bỏ anh em ạ tim băng luôn không hay là quyền trượng quyền trượng thì đánh à, ấy ok hơn nhờ tim băng thì nó kiểu dễ đép hơn đấy cứ phải là con dna cầm nó hợp hơn anh em ạ thôi để đao sau đi đao sau mình xem lõi thì của mình chốt bài nhá ok hello minh đức nhá đặc sản của người ép mà chị ơi đao sau nhá để xem đao sau nó có ra bài cái gì cho mình chốt không mà mình sẽ chốt chốt đồ sau nha bạn tại vì cơ bản là lắp cái tim băng ấy nó không giúp cho mình gọi là mạnh hơn nhiều nó chỉ là một đồ bổ trợ thôi cho đép nốt con zone được không vọng âm mạnh quá nhà này là anh ép view à nhưng mà trận này mình bốn mươi tiền nhá bốn mươi tiền ba chấm một thì nói chung là trận này mình lên chín được chắc luôn mà bây giờ lên chín thì mọi người phải biết trong đầu trước là set up đánh bài gì thì bây giờ thăng hoa sức sống mới và tấn công điểm yếu à thăng hoa thì nói chung là cũng được nhưng mà để gọi là đép dễ hơn thì mình nghĩ là nên lấy sức sống mới đi tại vì sau mười giây với cả sau mười lăm giây chắc chắn là sau mười giây nó dễ hơn rồi thành ra là trận này mình sẽ năm tiền được ấy nhá mình siêu nhiều luôn đấy nếu mà năm tiền thì tí nữa mình sẽ lắp xô zin và kiếm súng nên thành ra là bây giờ đồ mình sẽ chưa lắp đâu mình sẽ đắp chia đồ lẻ ra thôi ui thề luôn đấy nó chí nó chí nó chí nó chí phải phải đôi khi chơi game phải cần tính toán cái gọi là nhỏ nhỏ như vậy thì anh em mới gọi là lên rank cao được nhá nó phải tỉ mỉ á mình nghĩ là phải tỉ mỉ á còn như trận trước thì nói chung là mấy cái rau mà mình xài lốc với cả chiếu ở rau cuối thì mình xài hơi tệ thì bây giờ mình nghĩ là nên xếp sát thủ rồi đấy gặp nhà anh dũng này thì mình kêu DNA vào đầu ấy thì mình có thể đép được một hai chết nhưng mà để con olaf ở dưới là căng nhỉ, để con olaf ở dưới cầm cái cung ấy hơi căng em ạ con DNA của mình không có đồ sốc uuu sức sống mới ngon chưa đấy như ra vừa rồi sức sống mới lại ngon nhở thăng hoa nhiều khi chưa kịp thăng hoa đem mình chết rồi đúng không xoay được phát nữa không ok nhưng mà nhà anh dũng có sức sống mới à cho đép một con nè à, ok ao xin anh ơi là được luôn đấy chứ ao xin được đấy chứ anh tú làm bài hát cho yêu đời đi anh nhà bài hát buổi trưa buổi trưa mà lại hát à olap à olap thì có gọi là đấu sĩ luôn với cả có cái kia luôn thì nếu mình kẹp một con đấu sĩ vào nữa là địch la binh thì nếu bỏ một con này ra kẹp thêm con đấu sĩ vào là đẹp này hợp lý chưa hay là kẹp bốn đồ long bốn đồ long mà thật ra là con ái chốc này của mình cũng đang gây đam một chút đấy đấy chắc là thôi anh em ạ con đi na vào góc đi một chút ao xin không à phải ao xin á phiêu gặp cái nhà lối đi riêng hồi nãy này xong rồi bây giờ ông kẹp gì đấy kẹp anivea kẹp gấu à ông này lấy lối đi riêng à xong rồi tí nữa đánh rồng kiểu gì ra lấy lối đi riêng này mình nghĩ là đánh top bốn là đẹp thôi còn để top một thì rất là khó tại vì cơ bản là về lết thì mình chắc chắn là phải cần rồng rồi đúng không bây giờ không có rồng thì top một thì nó hơi khó thật đấy kiểu điều kiện của nó hơi khó trừ khi mà kiểu đỏ đỏ rôn toàn là ba sao ấy nào là gấu ba ly xin ba xong rồi mấy con đi kiểu elite ba hay là nói chung là nó cần nhiều yếu tố quá thành ra là nghĩ là bài lối đi riêng không phải là một bài đánh top một chỉ là một bài gọi là đánh vào top thôi kỳ này xẻng à xẻng thì chả biến được gì cả kiếm dna là ngon luôn đấy nếu mà lấy được nhưng mà mất rồi à lấy gậy không mình nghĩ là lấy gậy được ấy chứ lấy gậy nhá làm một cái gậy nữa đi lối đi riêng về lết thì vui gì với anh á lối đi riêng thật ra là bản này mình thấy chưa có nhiều người lấy lắm nhưng mà nếu mà lối, lối đi riêng thì về lết thật ra là về lết thì cũng chỉ đánh được ba đến bốn tiền thôi thì mình nghĩ là chắc là mấy con như kiểu là say ra các thứ các thứ ly xin hoặc là colibia là đánh dễ nhất rồi ngon nhờ nhưng mà rau này mình quy được thì đẹp này nói chung là tầm này mình bảy mấy máu rồi thành ra là giữ máu được rau nào thì hay rau đấy anh em ạ à, ok hai con sát thủ của mình móc rồi nè à, ok quy được nha quy được nha bui hai đồng được không em tú à bui hai đồng không được nha anh tuấn ơi đánh thì vẫn được nhưng mà nó không nó không có kích hệ cho anh á thì nó hơi yếu à tức là anh đang hỏi là bui hai đồng lũy riêng được không à không đấy anh tuấn nếu mà được thì ai cũng lấy thì cũng phải y ba quá nếu mà nếu mà được mũi hai rồng thì nó đã không sinh ra cái lõi gọi là rồng thần á nên thành ra là không được nhá anh tuấn tại vì nếu mà được à, cái lối đi riêng mà đánh được hai rồng thì chắc là cái lõi rồng thần kia bỏ đi nào chín nhưng mà chưa có blue nhá à quên chưa có kiếm súng nhá à quên chưa có sojin nhá nhầm nhầm nhầm nhầm chưa có sojin ao chín Ui, thiếu sojin mai ra là chiêu nha bạn, mai ra là chiêu nhưng mà thôi có có có hơn không nha bạn, chắc là trận này mình đôn là tám kiếm form gọi là ấy đã kiếm form gọi là đẹp đã lại game nhái rồi z dot chưa chưa có một mảnh đồ nào liên quan đến ao xin hết anh em ạ buồn chưa chắc chắn là bỏ này rồi trong mắt cho bọn này mình nghĩ là tí nó tanh bằng đấu sĩ đi bỏ bọn này đi được rồi đấy u uh, sao mình lên tám mình đôn qua form một tí rồi mình đép nhá mình đôn thêm tanh một tí đi là đẹp hoặc là mình để sáu sáu cuồng long luôn à sáu đôi long luôn cũng được đập đồ à khá là ngon đó cung này cuồng đao này giáp gai ấy à từ từ nó đồ này hơi fail đấy không phải hơi fail nhưng mà mình cảm giác nó không ngon lắm mình có thể roll đấy mình có thể roll một tí mình kiếm form nhá bây giờ mà lì lên luôn thì nó cũng hơi hơi ghê đồng này à không cần lắm No prison can hold me. No more meat Một cái gì đó tanh vào đã. Dùng đao không? Dùng đao hay là đập đi nhỉ? Dùng đao sâu riêng kiếm súng nghĩ là đẹp nhất nếu mà được. nhưng các bạn mình chưa đủ tay nhá thành ra là mình phải mua thêm xanh thôi anh em ạ không ấm lì lên chín ấy lên chín thì nhiều khi tí nó rôn không ra thì cũng đi à với cả lên chín không có tiền á sủi đánh hàng phụ à đâu em tú đánh nick chính mà trường em tú mới đổi tên á cái này nick chính mà trường đường sao đó bùm hộp chờ bao ran khá là ngon năng lượng xanh ủ nguyên tố luân à nguyên tố luân phải giết được người cơ tính ra lấy cái ờ, cái kia còn ngon hơn đấy nhưng mà hô chắc là cái này lấy nguyên tố luân rồi lên cấp sớm mà có đồ na gì cũng vậy so vì đi đồ na một cái gì đó với rồng này nhiều thế on này như vậy tạm đã xong rồi con này đang thừa bỏ con này ra cái vấn đề của mình bây giờ là đang thiếu sojin đấy cái vấn đề của mình nó đang nằm ở chỗ đấy anh em ạ lăn tay mình đấu sĩ là anh em biết khổ như nào rồi thì nói chung là tí nó mình bỏ ra hai đấu sĩ được mình kẹp thêm pháp sư không kẹp thêm pháp sư để con xí lát tanh không nói chung là tanh khá là khỏe đấy nhưng mà mình cần thêm ấy cơ mình cần thêm mấy cái zin cơ để cho con rồng ra chiêu sớm nè gặp bài này cơ bản là người ta không có đam gọi là đam sốc liền ấy, thì mình win thôi chắc là win rồi win chứ đúng không cô đơn chín nick cơ mà đây là em tú đổi tên rồi mà em tú đổi tên thành nick này rồi mà mọi người sao đấy đang thừa con này ấy nè ly xin băng vào không đập cái gậy đi thì cũng được cái gậy này cơ bản là tí nữa mình làm một cái kia hay là đập cái này đi nhở really really oh my god wow amazing hợp lý nhờ uh holy shit được chưa được chưa ơ con thờ red kéo em tú à mày quá có số sojin anh em ơi không có số sojin là đi á tí nữa mình lấy thêm một cái kiếm súng nữa nhá đẹp ngon được tệ à quên nhưng mà bây giờ lên chín thì hơi hơi liều nhưng mà cơ bản là mình có đủ bốn đấu sĩ rồi với cả có con uh, neko cộng hai hóa hình tanh đấy nói chung là mình uh, lúc mà mình uh, có chia sẻ rồi thì uh, ở bàn này thì con neko bốn tiền hoặc là con uh, con neko bốn tiền tanh được bây giờ mình cần một cái kiếm đúng không con te xua ngon thế nhưng mình phải lấy kiếm súng trước anh em ạ hồi phục cho bọn tanh ở trên đã con te xua ngon quá nhở nhưng mà mình chưa đủ đồ tầm này mình mà mất máu rau đó là mình đi thành ra nếu mà lấy ra xua thì bỏ ra hai con này đi cũng được sau mình kẹp ra xua với cả kẹp thêm một con ngọc vào cũng ok thôi lấy đồ trước đi tầm này có đồ chưa biết đánh nhau hơn ai không lấy tướng là đi đấy giờ lì nhá giờ lì nhá bây giờ có chết cũng lì anh em ạ có chết cũng lì nói chung là mình nghĩ là lì được bây giờ một là gặp nhà anh dũng hai là gặp nhà anh fit thì để con đồng ở góc được ba là gặp nhà này à gặp nhà này thì đây là con talon hơi kinh một tí thôi nhưng mà mình nghĩ là không sao đâu chắc là ổn thôi đúng không để con sen ở đây cover con này ở đây xong con silat này con silat này lốc lên là được mình muốn lốc nhà xây ra hơn đấy gặp nhà anh dũng à u hên chưa hên chưa <coughs> quyền trợ hạc còn rít đắc chấm xuống thiếu đam mà nhưng mà mình nghĩ là con rồng của mình ấy có cái lõi này là mọi người ơi con rồng của mình có cái lõi nguyên tố luôn đấy thành ra là cứ giết được một người nó lại hồi hồi chiêu ấy nó hồi mana nhiều lắm thành ra là mình nghĩ là không thiếu đam đâu kiểu nó trừ được hai ba lần liên tiếp á đấy mọi người để ý không con rồng của mình gặp cuồng đao với sojin mà thành ra nó được trưởng nhiều lắm nên là mình nghĩ là lấy kiếm súng lấy kiếm súng hồi phục á tí nữa nó trưởng hết cũng được bài mình cơ bản là bây giờ đang một sao nhiều thì nó yếu thôi tí nó đủ hai sao là đấm hết đấy mà không thiếu đam đâu nha bạn yên tâm em đủ đánh bài xin này à, gọi là nhiều rồi mười vàng ba sao đi à nữa nữa mười vàng ba sao đi cái gì đấy mười vàng ba sao cái gì đấy nếu mày chôn à hay mười vàng ba sao nhở lobby này vào tốt được là may ý, chứ mà mười vàng ba sao có chẳng mười vàng hai sao bán bớt đi bán bớt đi bán bớt đi nào ui chết rồi hơi hơi lỡ tay nhưng mà chắc là rau này kiểu gì cũng win mà đúng không thành ra là hơi lỡ tay một tí cũng chả sao nói chung là gặp nhà anh fit thì phải thì mình để con on ở bên đây ấy. tính là bảo để con on bên đây thôi cc bên đây nhưng mà anh fit đổi qua đây rồi à mà nói chung kiểu gì mình nghĩ là con on cũng cc được thôi chẳng qua để bên kia nó đẹp hơn nếu mà để con on bên đây ấy, thì nó nhiều khi nó không chết con on này có ra được chiêu không ta sức sống mới rồi đấy sức sống mới và gọi bà coi như là chưa bị đam mới nhá mà không ra được chiêu nữa thì thôi đấy à, ok nhưng mà mình nghĩ là mình thua đấy cơ bản nhà anh fit có kiếm súng và có bí ẩn em ạ con đồng của mình ra được chiêu thì em mình chết hết rồi Ui, thua đau đấy phải bù lại rồng hai để với có đam nhá rồi ép tự tin he hello anh hello nguyễn duy nhá không phải tự tin nhưng mà cơ bản là đôi lúc ui chết rồi không bán tướng à tự tin re kem với cả cái nỏ xét khá là ngon đấy mình nghĩ là lấy luôn được à làm nhán rồi không bán tướng luôn hay quá VGG rồi hay quá VGG rồi mình nghĩ là bán luôn đi tí nó đỡ bị rối anh em ạ đỡ bị rối bây giờ có những ai bắt năm tiền chưa thì hiện tại đang chỉ có một con dâu y này ủ, tính là năm tiền dao này trận này ít nhờ chưa có ai bắt nhiều lắm á nhưng mà gặp, gặp nhà này mình phải cần thêm ấy á đến đoạn win như vậy à đến rồi đến rồi thì mọi người ơi mọi người anh xem ở trên live cho mình xin một like nhá hiện tại đang là một trăm tám mươi sáu like rồi mà đã có hai trăm anh em đang xem nè mọi người like cho mình với anh kêu anh em nhiều like miễn phí á thành ra là mọi người đừng có tiếc với em cũng một like nhá rồng này à không rồng này cùi lắm không phải cùi nhưng mà cơ bản nó không hợp á Ê, xong rồi mình lên cấp mình đâu không ra gì không xong mình đi không từ nhất xong không ra gì thật à nhà này cũng có ao xịn à nhà này cũng có ao xịn à mình cần con bạc với cả con dâu y vào thì đẹp hơn anh em ạ con ao xìn của mình đồ giống con ao xìn của đồ người ta luôn nhưng mà được cái là người ta có cái lõi này nè thành ra là người ta đã chiêu trước với cả người ta có dâu y à mình thì có đi cô tay, chắc là mình win rồi nhá em Ao áo ok <laughs> mày đi à từ từ mọi người dồn nó hơi đen một xíu nhưng mà từ từ bình tĩnh bình tĩnh chung là mình sẽ đánh form như vậy luôn cũng được nhưng bây giờ thứ chúng tôi cần là một con ấy một con một con gì nhở thứ chúng tôi cần là một con uh, một con gì năm tiền gọi là ngon nhẻ hơn được không sao trông cái form nó rách rách thế nhở gặp mấy nhà sát thủ ở đi thật đấy chứ đùa đâu đừng gặp bạn này à gặp bạn này mình sợ thiếu đam mới không đủ đam giết đấy chứ thật đó cũng nhưng mà để con sona mình xếp khá là hay rồi đấy mình để con sona xếp gọi là cc rồi đấy mình sẽ không đủ đam giết ấy, thì không bắn được con sdu này nè trồng cc các thứ rồi bắn chết con này sdu đấy cc tiếp rồi đấy bắn sdu nào không ăn được anh em ạ mấy con năm tiền của em tú đâu hết ơ à, level chín này mọi người level chín này à được rau này thì tướng nó ok nhưng mà rau trước thì toàn là cái tướng gì gì á lõi ba là gì vậy anh là lõi ờ, gọi là giết người thì được hồi mana đó mọi người hỏng rồi rồi luôn con diana kêu vào mồm luôn nhưng mà con diana này thì không có sát thủ thành ra chỉ đánh gọi là đem chảy chảy thôi đam chảy chảy thôi à gna của mình cc khá đẹp con neko ném về đây để cover khá là hay sức sống mới rồi vâng con đồng bị lôi ra cổ ra vâng con đồng vẫn đang được chơi vâng con đồng trải kêu thêm một lần nữa ờ chắc là vâng thua rồi lại top 6 à nay thì đi rồi các thứ các thứ ta lấy bút rồng các mọi người nhở à lấy lốc lấy lốc đi bút rồng cũng ngon nhưng mà thôi lấy lốc đi mình muốn lốc hơn á cày đấy giờ mình không có tiền nữa cơ anh em ơi không có tiền chả làm ăn được gì á mà mình lên mình đôn không ra ra xua thứ chứ ra xua thứ bảo cc thì đẹp nhất rồi mà cơ bản mình đốt chả đã gì cả phế thế mến thưởng con nico đấy bây giờ không có tiền mua tướng cơ ờ bạc à bạc à bạc à bạc à bạc Thansuna nè mọi người nhở thôi lì đi chết thì chết thôi chết thì bỏ chết thì chôn lốc rồi lốc con này đi không lốc được con này với cả con này của người ta đã chiêu trước anh em ạ người ta còn có cái gì nhở người ta còn có cái uh, ờ, hống hỏa hơi kinh nhờ mình mới có con bạc ấy không biết là ăn được không con đồng của ta ra chiêu trước nhưng mà được cái con đồng của mình sẽ ra chiêu nhiều hơn tại vì con đồng của mình có cái nguyên tố luân á thì kiểu gì nó cũng clear được nhưng mà sao con đồng của ta ra chiêu lần hai và con đồng của mình chưa ra chiêu vậy thực sự là ra chiêu nhiều hơn đúng đấy đừng vt cần win ông cháu hạnh ơi ok con từ từ nha game đấu nó càng ngày càng căng thẳng á chơi vt lúc nào cũng phải căng thẳng như vậy mọi người ạ ao xin và hôn tôi từ đó gặp bài này em tú đi rồi nhà này mình không có đủ đam sốc vào ấy thành ra là không ăn được anh em ạ à. hy vọng nhà này chết luôn đi hai nhà cũng chết đi xong rồi mình uh, top bốn cái đây cô mình tanh không nổi luôn mà xì lát thì sao tanh được không em ơi ao xin ok win nha win nha mua soraka đi nhờ mua soraka đi soraka cần không cần đấy cần đấy đổi lốc được anh em bạn đổi lốc được nhà này chết chết đi bạn ơi chết đi vẫn dãy được à vẫn dãy được kìa vẫn dãy được kìa dãy được thì hơi khó cho em tú rồi chắc là mình phải tích tiền đấy anh em ạ tại vì tầm này lốc thì nói chung là quyết định nhiều á ờ. nhà này mà chết đi thì mình cũng có tỷ lệ dôn được ao xin nữa cơ nhà này có hai on này à đánh khổ chưa đánh cái vd nó phải gọi là cực khổ như thế này đấy còn gì để mất đâu bán hết đi mà luôn rồng hai à đây đây tôi bán hết rồi đấy có trên bàn còn gì đâu có con lulu cơ bản là bán đi cũng không có tiền để mua con rồng á thành ra là mình chỉ bán trong giới hạn thôi nico bán đi lấy lốc ra anh em ạ ao chín giá su long ngon rồi ta xua tầm này mình nghĩ là không cần nữa rồi thay thì thay con ôn ôn làm xin làm có thế ra anh em ạ nice ok vt dãy vt dãy nhà này chết đi trả ao xin em vt ngay trả vt ao xin ngay nice ok chuẩn chưa chuẩn chưa cho ra xua vàng khác bọt chưa bỏ con ấy ra khác bọt ngay hai soraka à? liều nhá bây giờ liều nhá lên soraka hai nhá liều nhá bây giờ chỉ có cách liều anh em ạ liều ăn nhiều thôi còn không không liều thì ăn ít đấy liều thì ăn nhiều còn không liều thì ăn ít còn à, cái câu đó là của thầy huấn dạy liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít được chưa ai da không đủ kịp rồi mình nghĩ là người ta đổi qua u hai đấy u ba à. <laughs> tự xếp vào đầu mình à hay đấy nhưng mà mình không biết là có đủ đam không hay á hay á hay á xém tí em tú mất một người lâu à sao lại thế được anh tô sao thế được tiếp sống mới solaka hồi phục đi em ơi Nick. dòng hai là top một rồi ui ba anh em tg sáu bảy tám à ba anh em tg sáu bảy tám mình cố gắng hết sức rồi anh em bạn chỉ làm được hiện thế thôi á thì mình mà lên được Alcin 2 hoặc là Dasu 2 thì cái lobby hiển niệm á nhưng mà mình lên chín khúc bốn mươi máu á hơi nó hơi cùi á cày thôi cơ bản là trận này cũng ờ, ấy á bốn trăm tám mươi sáu à bốn trăm tám mươi sáu à mọi người ạ anh fit tính ra là sáng giờ gặp mình toàn là ấy nhưng mà toàn là auto ấy chứ anh fit đen <laughs> người counter td fit vdt <laughs> đang từ sáu trăm điểm xuống rồi mọi người ơi u từ từ nhá khoảng cách không còn xa đấy vdt đuổi kịp được đấy anh em ạ vdt đuổi kịp được đấy thật top bốn cũng được rồi ông này tham thế à. không nhưng mà nếu mà em tú lên được đủ bài em tú lên top một được mà cơ bản là rồng hai với đủ đam anh em ạ nhưng mà thôi chắc là bây giờ mình nghỉ nhá mọi người ơi chắc là bây giờ mình nghỉ để đi ăn cơm đã thì uh, hẹn mọi người vào buổi chiều nhé bye bye anh em nhá đến giờ gọi là ăn cơm rồi thì chúc mọi người ăn cơm ngon miệng nhé còn ai mà chưa like cho mình xíu một like nhé tôi tôi bốn được rồi em mà ok anh tôi ủa sao còn bốn trăm mà bốn trăm mấy mày tưởng vì thì tôi ao top á bye bye mọi người nhá em tú ọp đây chiều em tú on tiếp đi ăn cơm mấy anh em ạ ăn cơm có sức để gọi là like